người dân tộc thiểu số này rồi mình ở một cái vùng cao đến đây này không có người thân thích thì hỏi rằng sinh sống ở một cái vùng ờ, ở một cái vùng ờ, thành phố phát triển như thế này thì khách hàng mình là lo lắng lắm chứ còn hồi lắm chứ, có đúng giống với cái cảm giác của tất cả anh chị mới không ạ có giống không ạ có phải đặt cái câu hỏi rằng là không biết là mình có làm được không này khách hàng của mình là ai này và chắc là mình không chắc mình đã làm được bởi vì cái anh này anh làm tốt như thế này anh ấy nói tốt như những cái chị trang nói khéo như thế kia chị bác chị dành sản phẩm như thế chị mới làm được còn mình thì chưa biết một cái gì cả không biết mình có làm được không thì đúng là anh chị em chúng ta là những người mới mà sẽ có câu hỏi đấy đúng không ạ thì uh, vừa nãy uh, đó là em dung chia sẻ về cái cơ duyên mà em dung đến bảo hiểm và uh, làm thế nào để nó có những cái cảm xúc nó giống như này đâu của anh chị là như thế thế còn vừa nãy thì đi, đi lưu có chia sẻ rằng là cái ăn thị đầu tư đúng không ạ thì hôm nay ở trong bộ trường này bao gồm có rất là nhiều cái đa có chỗ chị Đô này, chị Bắc này hay là anh Trương hay là anh Chiến những cây ra cái đề mà làm trước đây cũng rất là nhiều nhưng vào chưa ba năm thì à, mình à, có cả quản lý có cả tư vấn mới vậy thì em cũng xin phép là mình không có đi à, đi nam nam mà mình sẽ đi thẳng vào vấn đề hơn thì uh, em cũng mong muốn rằng là anh chị em đặt câu hỏi thì xong em dung trả lời trực tiếp vào vấn đề đó thì nó sẽ nó sẽ được tiết kiệm thời gian hơn còn nếu mà cứ đi chia sẻ theo cách của em dung thì nó phải tầm 3 tiếng đồng hồ mới hết được hết được cùng mọi một cái cái cái, cái, cái, chương trình ấy. thì đầu tiên thì uh, em chia sẻ như thế nhá anh chị em mình hãy chuẩn bị những câu hỏi những băn khoăn thì để lát nữa anh chị em mình hỏi dung thì dung có thể là chia sẻ luôn thế còn quan điểm của dung thì không có không có đầu tư khi đi bán sản phẩm am thịnh này dung không hề mặc định trong đầu là đầu tư nhá bởi vì nếu như là đầu tư thì một người phải là có kiến thức phải là am hiểu phải là học cao thì mới biết đầu tư còn mình thì làm gì có cái đó đâu để mà đầu tư đúng không ạ thì em dung hay đi chia sẻ hay đi chia sẻ à, theo cách của em dung đang làm mà em dung cảm thấy là nó hiệu quả thì anh chị em mình à, nếu như biết rồi thì chúng ta nghe lại một lần nữa còn nếu như mà chúng ta chưa từng nghe thì à, chúng ta nghe thử và xem có phù hợp với mình không thì chúng ta à, có thể là, là chăm đọc lại và làm theo thì em dung thường là đi chia sẻ thường là đi tư vấn theo công thức ạ à. em dung đi chia đi tư vấn công thức đầu tiên ở đây là đây là đầu tiên là công việc lo đủ cái này xong là tối về em xin xem là còn ờ, tài liệu mà em dung đã gửi ở trong các hội nhóm không thì em dung xin phép được gửi lại cho cô lão hoặc là chị bác hoặc anh chiến sau đó thì nhờ các anh chị ờ, chia sẻ ra cho tư vấn của mình thì em dung thường là đi cái này là em dung cũng trả lời cho uh, cho cho sếp hẳn sếp hẳn cách đây khoảng tầm tháng 6 là sếp hẳn của cùng là cũng đã hỏi em dung là cách em dung đi làm như thế nào thì em Dung cũng nói rằng là em đi tư vấn uh, theo một công thức đầu tiên đó là công việc công việc đây đó là tên gọi đấy đây đó là tên gọi đấy ví dụ như là tai nạn cao cấp này hay là bệnh hiểm nghèo này đó đó là các công việc ví dụ như em muốn giới thiệu là tai nạn cao cấp hay là hay là bệnh hiểm nghèo này đây là cái vai trò người quản lý ạ à, em dung xóa đi được chưa ngoài xong với vai trò người quản lý ra mình cũng đang là một gì ạ mình cũng đang là một người tư vấn đúng không ạ vai trò người tư vấn vai trò người tư vấn vai trò người tư vấn thì làm gì anh chị đầu tiên cũng vẫn phải là muốn bán được thì chúng ta phải làm sao hiểu sản phẩm nhiều sản phẩm đúng không ạ nhiều sản phẩm này có thì có bao nhiêu sản phẩm chính ạ hiện nay công ty mình đang duy trì bao nhiêu sản phẩm chính ạ sản phẩm chính chính này có bao nhiêu phụ vai trò của người tư vấn em chỉ cần các anh chị hiểu được sản phẩm biết được công ty mình đang có bao nhiêu sản phẩm chính bao nhiêu sản phẩm thế còn lại là làm như thế nào làm ra sao hãy ngồi với người chủ nhóm tức là một cái quản lý của mình chỉ cần đưa được ra cái mục tiêu của mình thôi à, bạn đừng bạn ấy nói rằng là em mục tiêu tháng này của em là 50 triệu doanh số web làm gì vậy thì chị Trang giúp em định hướng giúp em là làm thế nào để em đạt được 50 triệu doanh số web em chỉ cần các anh chị tư vấn chủ động với quản lý của mình thôi em chưa cần biết là anh chị làm giỏi đến đâu nói hay như nào em chưa cần biết em chỉ cần là người tư vấn của mình đầu tiên là hiểu sản phẩm cái này chúng ta làm được không ạ AT rất là AT đào tạo rất là nhiều VD đào tạo rất là nhiều à, chuẩn các mẹ cũng nói rất là nhiều rồi đúng không đầu tiên là phải hiểu sản phẩm thì mình mới tự tin để mình đi chia sẻ mình mới có thể thao thao bất tuyệt mình có thể hiểu ông rất cần tập chính lời của khách hàng tiếp đó trong hiểu sâu về sản phẩm thì chúng ta có biết là bao nhiêu sản phẩm chính bây giờ nhiều anh chị có đang mà đang lơ lơ đấy có đang có bốn có ba thậm chí có năm có năm thì đang mơ hồ là như vậy đúng không thì hãy hiểu bao nhiêu sản phẩm chính bao nhiêu sản phẩm để làm gì ạ để khi hôm nay chúng ta gặp khách hàng à, cháu chào cô đã hôm nay cháu rất là vui cảm ơn cô đã dành cho cháu buổi chiều hôm nay để cháu chia sẻ giải pháp à, bảo vệ tài chính cho gia đình nhà cô cũng như là sức khỏe của gia đình cô thì à, thời gian không còn nhiều cháu à, xin phép đứng đi vào vấn đề chính luôn ạ hiện nay công ty cháu đang có ba dòng sản phẩm chính hiện nay công ty cháu đang có ba dòng sản phẩm chính ạ à. thì cô dựa vào cái ba dòng này xong cô có thể lựa chọn cho mình thì cô uh, lắng nghe một chút cô nhé thì ờ, đầu tiên là công ty cháu có một sản phẩm đó là gì ạ bảo vệ vô cùng là cao nhưng không có giá trị hoàn lại có cứ hiểu lâu na tức là mua năm làm mất năm đấy đó chính là đại gia an phúc đúng không anh chị bảo vệ rất là cao nhưng không có giá trị hoàn lại đó thì đầu tiên là đấy là sản phẩm đấy là khi ra giấy mình gạch ra mình ngồi khi mình ngồi một cái sản phẩm gạch ra đầu tiên là sản phẩm đấy tiếp đến công ty cháu còn một dòng sản phẩm nữa nhưng mà bảo vệ cũng rất là cao bao gồm đầy đủ các quyền lợi đáp ứng cho khách hàng trường hợp nào cũng ok trường hợp nào cũng được chi trả tuy nhiên là cái giá trị nhận về giá trị nhận về thì nó tương đối thôi nó tương đối và nó không được tốt à, hiểu lô ma ở đây là cái số tiền khách hàng đóng vào bao nhiêu thì lai mai nhận lại bấy nhiêu mà hoặc ra là có âm dương trong phạm vi một trăm có âm dương trong phạm vi một trăm bởi vì có những cái hợp đồng uh, ăn tương song hành mà mình thiết kế tầm ba có thể là lỗ chắc chắn là lỗ và mình phải nói rõ với khách hàng bảo vệ cao giá trị nhận về tương đối thôi nhưng có cam kết cam kết ở đây trong trường hợp xấu nhất đi chăng nữa công ty cũng giảm cho cô cái mức lãi suất biến lạnh và khi đó mình bỏ một cái hợp đồng mở một cái mẫu lên về nguyên tắc là khi đi tư vấn là chúng ta luôn mặc một cái mẫu mà không chúng ta trong ba lô cũng dùng vì sao nặng đeo ba lô lạnh đấy là bởi trong ba lô cũng dùng đầy đủ hết không thiếu một cái hợp đồng nào đó thì anh chị em hình dung rằng là có hai dòng sản phẩm rồi này bảo vệ cao nhưng không giá trị hoàn lại là lại cao phúc rồi bảo vệ cao nhưng giá trị hoàn lại nó thấp là cân không hành được và một dòng nữa là bảo vệ cao nhưng giá trị hoàn hạn rất là tốt giá trị hoàn hạn rất là tốt đấy là an đầu tư và thậm chí khách hàng có một có một cái giá trị nhận hạn tốt tốt vô cùng tốt luôn nếu như anh chị đầu tư thêm tiền vào đấy nữa thì đó chính là an đầu tư à, em không hề nói cái gì quá nhiều về đầu tư cả em chỉ nói ba cái dòng đấy thôi thì bây giờ em cháu hỏi cô đã là cháu vừa trình bày nho ba cái dòng đấy là giống như là hôm nay cửa hàng của cháu có nho có táo có lê nhu cầu của cô là cô thích ăn cái loại nào cô thích lựa chọn cái nào thì cháu sẽ dựa vào nhu cầu của cô để thiết kế chứ hoàn toàn là không nói gì đến là mà là đầu tư hay là gì cả Vậy thì ờ, cái đại gia ăn xúc thì có thể là nó cũng phù hợp với lại một số anh chị ví dụ như người ta không không tác cố thì tại Việt Nam ví dụ như là hoặc là người ta bảo là người ta không mua năm nào mất năm đấy cũng được vì kinh tế của người ta tầm độ 6 đến 8 triệu một năm ok người ta chấp nhận giống như là cái thẻ của bên bảo hiểm nó giống như là cái cái tế mà xã chỉ là nó là cấp cao không đó thì có những khách hàng nó lựa chọn cái đấy cũng vẫn được trên sao hoa hồng của mình có bốn mươi phần trăm mà tại vì bán hàng có tâm là gì ạ bán hàng có tâm là thiết kế cho khách hàng theo đúng nhu cầu của khách hàng nhưng phân tích để khách hàng không bị lựa chọn sai không bị lựa chọn thiếu à, em chỉ có nói đấy đâu em đi tư vấn đấy em chỉ có ba cái ba sản phẩm đó sau khi có ba sản phẩm đấy rồi cô đã có chọn am thị đầu tư thì em tự dưng cũng tức là tên gọi của nó là am thị đầu tư trong am thị đầu tư thì sản phẩm chính của nó như thế này thì đi kèm với đi kèm với cách tư vấn này thì uh, cháu đã gửi cho cô mã cái cái công thức đó rồi ạ hôm xưa cháu có gửi cho cô mã đó. đó thì đi kèm với lại khi đi tư vấn khi mình đi tư vấn với cái công thức này rồi mình em sẽ cung cấp cho anh chị thêm một ờ, cái công cụ nữa thêm một công cụ nữa đi kèm với lại cái ờ, đi kèm với lại cái công thức này thì em có thêm một cái công cụ để tính phí là đây à, cô vừa lấy cô lựa chọn cho cháu là cái an thịnh đầu tư đúng không ạ vậy thì cô cho cháu xin họ và tên của cô này giới tính này ngày tháng năm sinh này anh chị cứ thử xem mà cô đã chia sẻ cho lên ờ, lên đội ngũ của cô ạ cô chia sẻ cho toàn bộ tiên du cái cách đấy anh chị thử bấm xem thử bấm ngồi bấm trực tiếp cho em xem không mất 30 giây anh chị ra một công thức tính phí hoàn hảo cho một cái gói bảo hiểm khoảng đầy đủ hết nó bao gồm tên tuổi và đúng theo của khách hàng cô gửi vào đội ngũ thì ờ, đó đó thì thì có thể là mình chia sẻ được ra đấy thì sẽ khi khi đi tư vấn ấy, thì em sẽ có công thức này và khách hàng được tự tự lựa chọn chứ không phải là là không phải là mình lựa chọn cho khách hàng mà tức là người người tư vấn sẽ giúp khách hàng lựa chọn được đúng cái gói bảo hiểm mà theo đúng cái nhu cầu của người ta và những cái số tiền đấy là do họ tự lựa chọn chứ không phải là do mình ấn định đó cô muốn bảo vệ 1 tỷ đúng không ạ đây cháu bấm này tên của cô này cô muốn số tiền là 1 tỷ phí của nó ra là 16 triệu này tiếp đến để đi kèm với sản phẩm chính thì cháu phải thiết kế cho thêm cho cô là tai nạn cao cấp này ta làm cao cấp cô muốn số tiền mong muốn là số tiền là khoảng bao nhiêu trăm triệu ạ đây cháu nhìn cháu đưa cho cô bảng phí đây ví dụ thế 300 triệu 400 triệu 500 triệu và mở luôn cho người ta xem cái trang cái trang tai nạn mà bảng thương tật ấy nếu như cô lựa chọn là 300 triệu thì cháu ví dụ không may mà cụt ở đốt ngón áp út sẽ là được 2% 2% thương tật của 300 triệu thì nó sẽ là 6 triệu thì khách hàng hình dung rằng là nếu không may tôi bị cụt ở cái đốt này thì ngoài đi chi phí đi làm viện ra thì tôi không có nói nhưng khi cụt cái này xong điều trị xong ở bệnh viện về tay của tôi vẫn đau tôi vẫn phải treo lên tôi không làm được ra tôi không tạo ra thu nhập nhưng tôi có 6 triệu của công ty hỗ trợ thì đó sẽ là tiền để tôi lấy tiền hỗ trợ duy trì ăn uống cũng như là thuốc men để khiến tôi không bị làm phiền người thân hoặc ít nhiều đâu đó rằng là tôi không trở thành gánh nặng của người thân thì khi em đi tư vấn như vậy thì khách hàng người ta rất là happy và khi người ta cũng được lựa chọn tự cái số tiền của người ta thì cái tỷ lệ mà hủy chuyển gần như là không có gần như chắc cốt 100% hợp đồng của em là gần như là y án hay không có hợp đồng nào hủy chuyển cả bởi vì lý do là khách hàng được tự lựa chọn mình chỉ giúp cho khách hàng lựa chọn đúng thôi ạ mình chỉ giúp cho khách hàng lựa chọn đúng cái nhu cầu của người ta thôi còn lại khi mà người ta đã tự lựa chọn số tiền tự lựa chọn những cái quyền lợi mà người ta cần người ta bảo không tôi không cần thẻ ngoại ờ, trú hoặc không tôi rất là khỏe mạnh mấy năm nay tôi khỏe lắm tôi không cần thẻ nội trú vậy thì người ta trong một gói người ta tự lựa chọn cái gói của người ta thì khi đó rồi thì không có lý do gì để hủy chuyến còn mình sẽ phải phân tích anh ơi em biết là mấy năm nay nhà mình rất là khỏe mạnh không cần đến thẻ nội chú tuy nhiên rằng cuộc sống thế lọ thế kia mình sẽ cần và khi thêm ra thêm cái thẻ nội chú này thì anh cần phí của anh nó đẩy lên khoảng tờ đâu đó nó rơi vào tầm độ 4 đến 5 triệu nó không là gì so với tổng tài sản của anh thì lúc đó mình vẫn phân tích để cho khách hàng tiếp tục có lựa chọn thêm hay không nhưng đầu tiên đấy là những cái con số những cái con số mà khách hàng lựa chọn thì em đi tư vấn tất tần tật đều dựa trên cái công thức này thôi không có gì cả không nói đến an thịnh đầu tư nó chỉ là tên gọi của nó an thịnh đầu tư nhưng nó không hề liên quan gì đến các con số đầu tư còn nếu nói đến đầu tư thì là gì ạ nếu mà gặp phải những ông bà khách nào mà nói về đầu tư nhiều thì lúc đó mình nói em nói thật sản phẩm đầu tư này nó có ở Ấn Độ từ năm 2006 xuất phát đầu tiên từ đất nước đất nước Ấn Độ cái này tra ở trên mạng là ra Peru ông Peru là sẽ triển khai đầu tiên ở Việt Nam năm 2006 Thầy Lê Quang Hậu là người sở hữu sản phẩm An Thịnh đầu tư sớm nhất tại Việt Nam với một hợp đồng 15 triệu đóng 15 năm, tổng đóng là 275 triệu nhưng sau 15 năm thầy đã rút về 320 triệu để xây nhà. Sau 15 năm thầy trong tài khoản của thầy vẫn còn 400 triệu, cái đấy nói có sách mách có chứng vì em đã được ngồi cùng với thầy Lê Quang Hậu. Thầy cho xem một cái hợp bộ hợp đồng an à, cái gì đầu tư của bên Peru. Thầy đã rút đủ số tiền thầy bỏ ra đóng nhưng ở trong giá trị của thầy vẫn còn gấp hơn gấp gấp đôi nữa cơ đó thì cái sản phẩm đấy thì mình nếu như mà gặp phải những khách hàng nếu như gặp phải những khách hàng mà người ta người ta quá là khắt khe và quá là kỹ tính về cái sản phẩm đầu tư thì mình mới lại cần phải dẫn chứng còn nếu như mà khách hàng không có đầu tư thì đâu đó mặc định rằng mình cứ mặc định rằng nó chỉ là một sản phẩm bảo hiểm bởi vì sao nếu như anh chị còn quá là đắn đo còn quá là thắc mắc rằng là đầu tư gì thì em phải hỏi với anh chị rằng là đầu tư nó phải là 50 triệu 70 triệu 100 triệu vài trăm triệu thì mới là đầu tư Chứ còn nếu nó chỉ là một hợp đồng 10 năm 20 triệu Cây sai của mình đang là 19 triệu Bản thân em Dung đăng ký những hợp đồng cũng chỉ từ 20 đến 30 triệu Không có hơn Nhưng làm sao ạ? Lăng nhặt thì chặt bị Bằng chứng là từ tháng 3 đến bây giờ đến tháng 10 Em Dung vẫn đang doanh số là 1 tỷ 2 Đâu nhất thiết phải ký hợp đồng to Vậy thì trước khi em Dung cũng thích ký hợp đồng to Chứ không phải là không muốn Rất rất muốn Nhưng trước khi ký được hợp đồng to Mình cứ làm những hợp đồng nhỏ nhỏ đã Làm dần thì nó nhuần nhuyễn thôi ạ thì nếu như là khách hàng mà thắc mắc đầu tư thì em nói thật với anh chị đầu tư nó phải là nhiều tiền thì mới là đầu tư còn nếu như phí nó mới chỉ là hai ba mươi triệu thì nó mới là phí bảo vệ thôi đây anh nhìn xem tổng phí nhà anh anh tính lên đúng không ạ tính lên công thức đấy nó đã là hai mấy triệu rồi mới có một mình anh được bảo vệ thôi chứ đã có đầu tư đâu mà gọi gì là đầu tư thế còn khi mà đầu tư thì em lại chuẩn bị những cái tài liệu những cái tài liệu là anh chị em chỉ cần anh chị em à, xin BD có rất là nhiều cập nhật theo từng ngày tháng em dung đã làm ra rất là nhiều khi đi tư vấn thì gần như là em chuẩn bị rất là kỹ trong cặp của em dung gần như không thiếu bất cứ cái thứ gì cơ đợi báo cáo tài chính từ năm 2021 năm 22 chưa có năm 22 phải đến tháng 3 năm nay mới có báo cáo tài chính cơ nhưng không khi mà đã gặp phải những ông bà mà người ta quan tâm quá nhiều đến đầu tư thì mình phải nói làm sao nói có sách mách có chứng mình phải diễn giả ra số tiền mà anh chị mang ra đầu tư gửi vào công ty anh chị tham gia gửi vào công ty anh chị nói hiểu rằng là anh chị mua bảo hiểm cũng được nhưng mà chuyên môn của chúng em dùng là anh chị tham gia thì khi anh chị tham gia công ty là một số tiền là 50 triệu chẳng hạn công ty sẽ trừ đi các khoản chi phí đó là gì giá lương hoa hồng cho chúng em giá lương in ấn quyển hợp đồng giá lương trả vật giá lương những cái tin nhắn gửi về cho máy của anh chị tức là trừ đi tất cả các khoản chi phí thì công ty sẽ còn một khoản tiền này khoản tiền này công ty sẽ đi đầu tư vào các quỹ ở đây thì đấy gọi là đầu tư hợp đồng an thịnh đầu tư nó chính xác ra nó chỉ là một hợp đồng bảo hiểm nhưng được công ty mang tiền đi đầu tư vào các quỹ khác nhau nhiều quỹ khác nhau còn dư an tâm song hành hôm trước ở đây có anh chị nào đi học ở lớp thầy Giang hôm vừa rồi ở trên thành phố Bắc Ninh ạ thầy Giang có chia sẻ rồi đấy đúng không ạ chính xác ra là an tâm song hành thì cũng là đầu tư mà bản chất của nó đã là đầu tư bởi vì khi anh chị gửi tiền vào công ty công ty mang đi mua trái phiếu cổ phiếu chính phủ đấy cũng là đầu tư đầu tư là gì đầu tư là mang tiền ờ, đưa ra một nơi một kênh khác mục đích là sinh lời như thế là gọi là đầu tư chỉ là đưa tiền cầm tiền ở đây gửi sang đầu tư vào một hai ba bốn gì đấy mục đích là mang lại là mang lại lợi nhuận của một hai ba bốn kia kéo về thì đấy gọi là đầu tư thì bản chất thằng an tâm song hành của mình tiền đóng vào quỹ đấy, đúng không đóng vào quỹ liên kết công chung đấy cũng đang là mang đi đầu tư rồi vậy thì chẳng có lý do gì mà cái an thịnh này mà anh chị lại là bảo là khó khăn phải cần kiến thức cả thì em dung chia sẻ thật sự cứ đi làm thôi cứ mặc định rằng là mình đi bán bảo hiểm bình thường thôi đừng có nghĩ rằng đây là đầu tư cái gì nó nó rắc rối một cái gì đó nó nó khó gì cả em cứ đi làm em cứ bảo là đấy công ty em đang có ba dòng sản phẩm đấy anh chị thích lựa chọn cái nào thì em thiết kế lên cái đấy thôi còn ngoài ra thì không có gì gì là nói rằng là phải là chuyên sâu lên lên xuống xuống hay gì cả còn nếu như gặp phải những ông bà mà người ta ờ, người ta am hiểu về cái thị trường chứng khoán ấy, thì mình có dẫn chứng ở đây rồi hoặc em hỏi ví dụ em hỏi anh Tùng um, em hỏi đơn giản nhất là như thế này thôi anh Tùng ngày hôm nay thu nhập là một triệu ngày mai anh Tùng thu nhập được là 200 ngày kia ế ẩm khó khăn không được đồng làm anh về không ngày kia có thể anh lỗ một triệu nhưng ngày tiếp theo anh có thể là được 5 triệu vậy thì trung bình một tháng của anh anh vẫn mang về tiền là anh vẫn phải cộng từ ngày 1, ngày 2, ngày 3 cho đến ngày 30 để chia trung bình ra 30 ngày nó vẫn ra số tiền dương của anh vậy thì đó vẫn là thu nhập của anh một tháng mà đúng không ạ thì nếu như khách hàng có nhìn vào đây người ta bảo lên lên xuống xuống có âm có dương vậy thì anh chị phải biết rằng là đầu tư nó là một cái dài hạn không phải là ngắn hạn có phải anh làm ngày hôm nay đâu là xong đâu anh còn phải làm ngày mai ngày kia ngày kia nữa cơ mà vậy thì ngày hôm nay có thể âm nhưng ngày mai nó có thể dương ở đây dựa vào đấy có những chỗ thì âm đây. ví dụ như là em ví dụ gần đây nhất như là à, đầu năm ngoái ông phạm nhật vượng lúc ông khai tử dòng ô tô cổ phiếu của ông ấy rớt xuống là rất là nhiều em thì không được ăn học nhiều cũng không biết nhưng mà các anh làm mà hay xem thời sự thì chắc là biết cái giai đoạn mà ông Nhật Vượng ông đấy khai tử dòng ô tô thì cái cổ phiếu của ông ấy xuống cũng rất là nhiều vậy thì công ty mình mà đang đi đầu tư vào đấy thì làm sao cũng xuống nhưng mà hai năm dịch thì sao ạ hai năm dịch thì cái thằng FPT tức là nhà mạng ấy thì cực kỳ là lên ngôi vậy thì công ty của chúng ta cũng đang gửi tiền vào trong quỹ đấy cơ mà vậy thì ông vượng ông có lỗ đi chăng nữa thì thằng FPT nó đang lên vậy thì trung bình quân bù cho nhau nó vẫn đang là đang lên anh chị hoàn toàn yên tâm đấy là nếu với những khách hàng mà người ta quá là quan tâm về đến cái giá trị của người ta đúng không ạ thế còn về kể cả như là về nhìn tổng thể thì anh chị xem xem vốn của mình nó chỉ là một xíu xíu một hợp đồng của mình mới chỉ là hai ba mươi triệu nó chỉ một xíu xíu đầu ngón tay thôi nhưng vốn tổng tài sản của công ty mình cái quỹ như này 44.000 tỷ cơ ạ thì người ta mang cái tiền đấy người ta đi đầu tư nếu như cái đầu tư tháng này vào đây lỗ tháng này đầu tư vào chỗ thầy lưu vẫn lỗ tháng sau đầu tư vào đến chỗ lỗ thì chắc chắn người ta sẽ phải nghĩ cách để người ta nhổ ra người ta đầu tư chỗ ông tùng người ta đầu tư chỗ cô lã đúng không ạ không ai người ta đầu tư mãi vào một chỗ mà nếu như nó không có sự tăng trưởng nên là cái đó thì anh chị hoàn toàn yên tâm và với cách giải thích như thế của em dung nó rất là đơn giản như thế thì khách hàng người ta khá là hài lòng bởi vì sao có phải là hợp đồng to mấy trăm triệu đâu còn em dung cũng đang rất mong muốn ký được những hợp đồng to vì bản chất hôm trước em dung cũng hỏi thầy giang là em mong muốn ký được hợp đồng to nhưng muốn ký được hợp đồng to nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố thứ nhất là thị trường thứ hai là khách hàng thứ ba là kể cả bản thân mình bản thân em dung chưa có sự sang chảnh thực sự em dung thu nhập 2 tỷ rồi nhưng chưa có sự sang chảnh cũng không biết là do mình nghèo bền vững kiểu như nó ăn vào tiềm thức hay sao á thành ra mình chưa có xưa có độ sang chảnh kể cả đi làm bằng ô tô đi chăng nữa mình cũng chưa toát lên được cái vẻ đó vậy thì sao khách hàng người ta cũng chọn mặt người ta gửi vàng người ta nếu như ký hợp đồng to người ta cũng phải tìm những cái người nó sắc sảo nó sang chảnh hơn còn em dung hy vọng rằng và ấn định rằng sang năm tới đi chăng nữa em dung cũng vẫn cố gắng để ký những hợp đồng to đó thế còn lại thì ờ, anh chị em cứ giúp cho em dung hiểu đúng cái sản phẩm an thịnh hiểu đúng cái sản phẩm an thịnh thì nó nó vô cùng là tuyệt vời có có anh chị nào học ra như thế này không ạ em dung đã rất là nhiều sổ cứ mỗi một lần học xong là em Dung đều phải ghi lại như này mình muốn hiểu được nó muốn bám được nó mình phải hiểu nó nó có những điểm gì tốt điểm gì xấu mặt gì không được mặt gì không hỏi hôm trước ngồi ở trên văn phòng đó chị đấy bảo là chị vẫn không tự tin để đi bán Nam Thịnh thế thì Dung mới hỏi chị là chị đọc hợp đồng chưa chị bảo chị đọc rồi hỏi thế chị đọc nhiều không chị đọc mấy lần chị đọc ủa chị đọc suốt chị đọc nhiều rồi bảo thế chị đọc những trang nào chị đọc hết không hay chị chỉ đọc vài trang chị ở không nhưng chị chỉ đọc vài trang chủ yếu thôi hỏi thế chị đọc trang nào chị bảo là chị đọc trang thứ hai đó là giấy chứng nhận ờ, cái quyền lợi cái, cái cái giấy chứng nhận hợp đồng tức là cái trang thứ hai mà mô tả bên mua và người được bảo hiểm và số tiền bảo hiểm hết trang đấy sau đó thì chị đọc tiếp trang nữa là trang um, trang trang hiển thị bảng minh họa tức là số tiền đóng vào và số tiền rút ra ngoài hai trang đấy ra chị không đọc một cái gì cả vậy thì khuyên anh chị là bên cạnh quyền lợi người ta còn có trách nhiệm và nghĩa vụ nó còn phạm vi bảo vệ và phạm vi loại trừ thì chúng ta hãy cố gắng đọc hết không bỏ một trang nào bởi vì dung hôm vừa rồi dung tìm hiểu ở bên mb để cứu hủy cho bên mb hai cái hợp đồng mà chỉ có ở trong hợp đồng đấy tất là tất cả các trang này đọc hết đọc hết nhưng vẫn không phát hiện ra để sau mới phát hiện ra là ở chỗ này nó ghi một cái sao sau đó mới nhìn thấy cái sao ở bên dưới người ta giải thích là cái sao đấy nó ghi là gì à, trong năm đầu sản phẩm chính không được thay đổi không được tăng lên không được giảm xuống mà trong khi đó nó ghi ở trên này nhé ghi hoàn toàn ở trên này mình đọc hết nhưng nó chỉ có mỗi một cái dấu sao thôi sau đó tận ở dưới góc ở gần trang cuối nó ghi nó mô tả cái sao đấy là trong 3 năm đầu tiên sản phẩm chính không được thay đổi giảm thì ờ, khách hàng người ta tham gia người ta đi vay tiền bên MB bị ký một hợp đồng 50 triệu nhưng mà trong khi đó thì trong khi đó thì sản nó chỉ có một sản phẩm chính và mỗi ngày đi làm việc có 200 nghìn thôi mà ký 50 triệu nha anh chị nhá không hề có một cái gì cả và người ta muốn hủy muốn hủy thì hủy thì mất vậy thì bây giờ chỉ còn cách là làm giảm xuống đúng không ạ chị đóng năm ngoái rồi vay được tiền rồi thì năm nay là năm thứ hai chị muốn hủy đi thì bảo hủy thì mất thôi em khuyên chị là chị giảm xuống nhưng mà điện cho nhân viên nó cứ bảo không giảm được nhưng rõ ràng mình đọc cái mục 16.2 đấy cái trang đấy nó ghi là gì à, trong năm từ năm thứ hai trở đi à, khách hàng có thể tăng lên hoặc giảm đi số tiền bảo hiểm tuy nhiên số tiền giảm à, không được tối thiểu quá công ty cho phép thế nhưng là vậy thì nếu như hiểu cái điều đấy thì chúng ta được phép giảm giảm nhưng không được vượt quá tối thiểu đúng không ạ nhưng vẫn cứ không giảm được lý do là có mỗi một dấu sao và tí tí tí tí, tí trang cuối cùng nó ghi ở cái sao đấy mà hoặc là trong 3 năm đầu tiên sản phẩm chính không được giảm đó vậy thì nói đến như thế để anh chị hiểu rằng gì trong một hợp đồng nó minh họa là quyền lợi là trách nhiệm là nghĩa vụ nhưng bên cạnh đó nó còn là những cái phạm vi bảo hiểm nó vẫn là có một phạm vi loại trừ nữa vậy thì chúng ta phải hiểu hết ngóc ngách của nó và khi hiểu nó rồi thì yêu nó vô cùng và cứ thế là tự tin đi chia sẻ thôi không không có mang cái tâm thái là an thịnh đầu tư hay là an tâm song hành gì nhá ngày mai vẫn cứ sách cặp đi tư vấn cho em bình thường nhưng giúp em hãy chuẩn bị những cái tài liệu thì cái này thì có thể là BD sẽ sẽ sẽ gửi file cho hoặc là em có thể gửi file cho anh chị hãy giúp em chuẩn bị những cái tài liệu này ạ chuẩn bị những tài liệu này để nếu như khách hàng người ta hỏi thì mình còn biết rằng à công ty em mang tiền đi đầu tư vào những quỹ này đi đầu tư vào những này và cái lịch sử lịch sử của nó thì đây ạ à, đây ạ à, nó có lịch sử đây ạ à. đó có năm thì nó tăng trưởng có năm năm ngoái nó tăng trưởng tận 31 phần trăm nhưng năm 2018 nó lỗ đây này tận 11.8 phần trăm nhưng vấn đề ở đây em muốn nói ở đây là gì nó là duy trì trong 5 năm giống như em vừa giải thích anh là từ ngày thứ một đến ngày thứ 30 có ngày anh lãi rất là cao có ngày anh hòa vốn có ngày anh lỡ lỗ nhưng trung bình cả một tháng anh vẫn lãi thì đây nó ghi đây trung bình quân 5 năm từ năm 2017 đến năm 2021 nó lên 17.8 có phải nó gấp 3 lần anh chị đi gửi ngân hàng không đây là lý do em nói rằng là giá trị nhận về của anh chị lay mai nó vô cùng là tốt đó thì mình phải chuẩn bị những cái này và em Dung có một cái thói quen là khi đi tư vấn ấy ngoài chuẩn bị đầy đủ sổ sách giấy bút tài liệu hợp đồng mẫu thì em Dung còn luôn luôn chuẩn bị một cái tâm thái rất là happy tức là hôm nay vào tư vấn cho anh Tùng được cũng rất là ok mà không được đi chăng nữa thì em dung vẫn làm bạn của anh tùng em dung vẫn qua lại vẫn uh, vẫn hỏi han vẫn chuyện trò như bình thường chứ không hề là không hề là mình phải xác định sẵn mà mình là chuyên gia của lĩnh vực bảo hiểm và mình vào mình tư vấn được là được mà không được thì cũng không sao cả còn nếu như hôm nay mà cứ đi vào gặp ai mà chốt được hết người đó sang năm làm gì còn đất mà dùng nữa làm gì làm gì còn đất để mà sống nữa đúng không ạ nên là khi cứ giữ cái tâm thái đấy thì cứ hàng ngày cứ làm đều đặn đều đặn ngày nào cũng đi làm thôi có những ngày thì cả à, 10 à, khách từ chối luôn cũng có những ngày thì tự khách hàng người ta gọi đến mình đến tư vấn cái này nó giống như đi câu chỉ cần mình giữ được một cái tâm thái tốt và à, em dung luôn luôn cố gắng cố gắng trở thành một cái à, một người công dân tốt công dân tốt ở đây là gì ạ à, đầu tiên thì em dung là những người hàng xóm tốt bụng gần gũi trẻ cũng yêu mà già cũng kính mình cố gắng mình trở thành là một con người như vậy đi đã đầu tiên là như vậy và cái ngôn từ của em Dung cái hôm trước đấy thì cái đấy hình như cháu cũng gửi cho cô lão rồi sao ấy cái ngôn từ của mình khi mình làm công việc khác thì em Dung không có biết à, chồng của em Dung trước đây là làm lao động chân tay làm việc lao động công nhân đấy nói rất là nhiều văn hóa trợ rời đó thì lúc đó thì làm việc của anh đấy thì nó phù hợp với công việc của anh thì anh có thể ngôn từ lắm như thế nhưng khi đã chuyển sang làm bảo hiểm thì anh chị em mình cố gắng hãy chú ý thay đổi ngoại hình của mình một chút này Ờ, thay đổi lời ăn tiếng nói một chút này dùng những cái từ làm sao mà nó nhân văn nó có ý nghĩa mình cố gắng thay đổi dần là vì sao có những dung đẩy nghĩ rằng một số anh chị em bảo là đánh bắt này kiếm chắc này hôm nay em đi lên từ dựa hôm nay em đi lên tiên du xuân kiếm chắc được gì không tức là mà hôm nay em hỏi là anh cùng ơi anh ờ, hôm nay đi tư vấn ở đâu ấy à, anh hôm nay đang về tiên du anh lên tiên du anh xem có kiếm chắc được gì không hôm nay đang đi vào khách ở tiên du thì xem không là anh chị em thì chỉ gọi là vô tình là mình là đang đang biểu thị rằng là hôm nay mình đi lên đấy khách hàng hiểu anh anh em sẽ làm đúng chưa rồi xếp à, ờ, trên trên trên trên máy chiếu luôn mở ờ. nhạc cái điều mà ở lại trên máy chiếu <laughs> cộng 50k đi nếu ờ, là một số này này là một điều rất là nhỏ nhưng mà em không mong muốn rằng với cái mảng của em dung thì em chúng ta thấy nó nó phù hợp và nó ổn thì em không mong muốn rằng anh chị em chúng ta thay đổi loại hình chú ý ngôn từ của mình và vì sao chúng ta làm gương cho đội ngũ của chúng ta ngày hôm nay anh chị đang là tư vấn cô nhưng một ngày nào đó anh chị sẽ lên quản lý một ngày nào đó anh chị sẽ lên vm anh chị sẽ còn lên cao hơn thế nhưng nếu như những cái ngôn từ của mình dùng thì người trước dùng thế nào người sau dùng tiếp như thế và dung không bao giờ dùng từ đánh bắt kiếm chắc hay là cá kiếm không nhiều người hay dùng từ đấy gần như là không biết là anh chị có để ý hay không nhưng mà mình cũng cố gắng trước đây mình làm nghề gì thì mình không cần biết nhưng khi bây giờ mình mình quay trở lại với bảo hiểm sinh thì vào với bảo hiểm mình phải cố gắng là hôm trước cháu chia sẻ với cô lá là lúc đấy là cháu đang ngồi cháu đang ngồi bệnh viện là cháu viết vào đây nó chữ rất là nhỏ thì sau cháu phải nhờ một bạn đánh đánh file lên cho cháu lên cháu gửi cho cô ấy đúng không ạ bây giờ để tôi làm đó thì có phải là có phải rằng là với vai trò của người tư vấn thì mình chỉ cần am hiểu sản phẩm thôi có bao nhiêu sản phẩm chính có bao nhiêu sản phẩm phụ không thì mình khi mình đã biết được sản phẩm rồi thì rất là tự tin đi tư vấn à, và khi đi tư vấn thì không mang tâm trạng là đó là đầu tư hay nó là cái gì đừng có mang tâm trạng đến đây tôi tôi đang chia sẻ là các bảo vệ không còn đầu tư thì nó phải rất là nhiều tiền nếu còn là đầu tư còn nếu như gặp với những khách hàng nào chuyên sâu cao thì có thể nhờ đi nhờ bộ nhờ anh chị em thì bố đi trước người ta hỗ trợ cho mình mà tôi nhớ là hôm trước ở liên phong một hay sao ấy có chị oanh chị đi hỗ trợ cho bạn nào không giống mới chốt 540 triệu đấy chị đi được mình không đi được thì mình có thể nhờ trưởng nhóm của mình không ạ à? mình chốt đấy là phải sinh sản ở đâu có phải cho bạn là mình cả cả nhà năm trăm hai là một hôm đấy là mấy ngày thì làm cái mê đi một hôm 14 ngày cũng không phải là tuyệt vời không ạ vậy thì hãy trước hết mình chưa ký được những hợp đồng to như vậy thì hãy cứ làm đều đặn mỗi tháng bốn hợp đồng thôi rồi để trở thành samurai như bà đô thế thôi không cần nhiều mỗi tháng đều đặn mỗi tháng bốn hợp đồng mỗi hợp đồng 20 triệu 25 triệu cứ đều đặn như thế thôi từ mang kiến thức thì uh, của ILB cả của chị sao bây giờ giai đoạn nước rút rồi anh chị hãy xác định lại mục tiêu gần của mình mục tiêu gần nhất của chúng ta đang học quý bốn quý bốn em trang mục tiêu là gì là tư vấn ưu tú thì tư vấn ưu tú em trang phải cần bao nhiêu dân số em phải cần bao nhiêu lượt em phải cần bao nhiêu ba hai thì sẽ xác định mỗi một người sẽ xác định lại em là tư vấn mới đúng không em tư vấn mới em mục tiêu của em tư vấn tết cái mục cái tết to hay em mục tiêu của em tư vấn tết là thay điện thoại hay là mục tiêu của em là mua xe đúng không hãy dựa vào mục tiêu của mình chia ra đều đặn ra bình thường kiếm tết to là cần tết rồi nếu như là một năm mới bắt đầu nếu như là một năm mới bắt đầu thì em dung sẽ chia sẻ lộ trình đầy đủ từ tháng 1 cho đến tháng 12 nhưng bây giờ nó là nó học cuối rồi nó gần là đến về tết rồi nên là anh chị em hãy hãy giúp dung hãy giúp dung đầu tiên là gì ạ. mục tiêu của chúng ta là bây giờ chỉ còn là mục tiêu ngắn thôi không còn là dài hạn nữa vì như đầu năm thì mới là dài hạn bây giờ chỉ là mục tiêu ngắn thôi mục tiêu ngắn hạn tiêu ngắn đó một tiêu ngắn ví dụ có những người là tư vấn ưu tú đúng không cần bao nhiêu này một trăm tám mươi triệu này FRP này đó rồi là được này được rồi là A2 này đó mục tiêu ngắn của mình thế nhưng khi khi mà mình xác định được mục tiêu của mình lên rồi thì hãy giúp em tập trung toàn bộ sức lực vào cái mục tiêu của mình dồn toàn bộ mục tiêu của mình dồn toàn bộ cái sức lực của mình để dồn vào mục tiêu ví dụ em dung ra mục tiêu là 200 triệu trên số web IP thì em dung đầu tiên là em dung phải dồn đầu tiên là gì sức khỏe nghe thì có vẻ là bảo là chẳng liên quan gì đến nhưng mà thực ra không có sức khỏe thì sao mà đi làm được ngày hôm nay em dung năng suất thì làm sao đứng ở tiên du ngày hôm nay em dung năng ốm thì làm sao mà đi gặp được khách hàng để mà ký vậy thì khi đã có mục tiêu cho mình khi đã có mục tiêu mỗi một người có một mục tiêu khác nhau ví dụ anh trương anh có mục tiêu khác chị bắt chị ôm mục tiêu hát nhưng anh chị em nhớ giúp em là đặt mục tiêu lên mục tiêu cho mình sau đó thì dồn toàn bộ dồn toàn bộ để chinh phục mục tiêu ạ chinh phục mục tiêu nó bao gồm là gì là sức khỏe ạ ừ. có sức khỏe thì mới làm được đúng không đầu tiên là anh chị hãy dồn toàn bộ sức khỏe tiếp đến cho em là gì thời gian còn một tháng rưỡi nữa thôi là Tết còn một tháng rưỡi nữa thôi là kết thúc năm rồi hãy dồn toàn bộ thời gian cho em thời gian ở đây là gì đi sinh nhật ít thôi mùa này bắt đầu là gì ờ, hình rồi là lọ kia đám ma đám cưới rồi sang các cả mã rồi là sinh nhật thôi thôi gì gì gì rất là nhiều liên hoan tiệc cùng cuối năm họ kia hãy xác định hãy giúp em thời gian mỗi một người chỉ có 24 giờ như nhau vậy thì hãy giúp em xác định là gì cái nào quan trọng thì mình làm cái nào quan trọng hơn thì mình đi không không khuyên anh chị là phải bỏ hết tất cả nhưng chúng ta hãy xác định là chỗ nào quan trọng thì chúng ta đi còn đâu chúng ta phải dồn vào giữ sức khỏe cho mình ngày hôm nay đi nhưng mà loạn trọng ngã gãy chân ra đấy thì em dung hoặc là chị đô đang chạy samurai thì ngồi một chỗ thì đấy đi coi như mất cả năm học đúng không ạ Vậy thì bây giờ mục tiêu nó còn ngắn hạn thôi thì mình hãy cố gắng dồn toàn lực để chinh phục mục tiêu của mình đó bao gồm là gì là sức khỏe cố gắng giữ cho mình sức khỏe tốt để mình thực hiện nốt cái mục tiêu tăng trưởng của mình thứ hai là thời gian dành nhiều thời gian vào hội họp ít thôi sau đó rồi thì tụ tập ít thôi sau đó thì mình dành thời gian đi làm hoàn thiện nốt à, nếu như là anh cùng ờ, anh đi chạy ờ, chạy chạy cái ưu tú này thì anh bây giờ anh mới được có 60 triệu thôi anh còn thiếu tận 120 triệu nữa cơ ví dụ thế thì anh phải làm như thế nào thế rồi đấy cái thứ ba nữa là tài chính uh, cái này thì cũng có nhiều yếu tố trái chiều có người nói rằng là nó không phù hợp nhưng chính xác ra em dung làm gần 3 năm nay là chính cần hỏi anh chị rằng là chúng ta đi làm ờ, có đi làm cái gì mà không cần phải đầu tư không ạ anh đi chạy xe ôm anh cũng phải đầu tư xe anh cũng phải đầu tư xăng thì em mới đi kiếm được rồi đúng không ạ vậy thì ví dụ hôm nay đến nhà cô lã chia sẻ cô lã ok rồi đồng ý ký hợp đồng 30 triệu rồi nhưng cô lã của tháng sau ta mới được giúp họ tháng sau ta mới được hưởng thì ta mới đóng bây giờ ta chỉ có 5 triệu thôi ký không anh chị ký ký thế thì ký thì có phải còn đến tài chính không ạ à? không à, chứ sao mình có phần tài chính để mình dồn vào cái mục tiêu của mình mục tiêu của em đang chạy là CUT bây giờ em được tỷ tám rồi bây giờ ừ, còn hai ngày nữa là kết thúc ừ, thiếu 100 triệu doanh số hôm nay hôm đi ký cùng một con lá ok rồi nhưng mà anh chị mới có bao nhiêu phần trăm tiền thôi chả ký thì sao đo đang chạy samurai rồi cả có năm cân đấu rồi chỉ thiếu một chút nữa thôi mà không dồn vào để mà chinh phục cái mục tiêu của mình thì sao mà được đúng không ạ thì đó anh chị em cố gắng giúp em là lên mục tiêu nhá đây là mình không còn mục tiêu dài nữa mình mục tiêu của tết không, cũng rất là ngắn có hơn một tháng thôi thì anh chị giúp em là lên mục tiêu cho mình sau đó dồn toàn lực để chinh phục mục tiêu lực ở đây nó bao gồm sức khỏe thời gian và tài chính đó cái còn lại nữa em mời chị bác ạ Uh, ờ, thay mặt ờ, toàn thể các anh chị em ờ, cảm ơn cái phần chia sẻ của em nói chung là nó rất là gần gũi và cũng hóa giải được gần uh, nó nó nó và ừ, cuối cùng là cũng đi đến một cái kết luận là tất cả mọi vấn đề thì hãy đơn giản hóa đúng không tất cả mọi vấn đề đơn ừ, thực tế đa số nhất là đơn giản hóa vấn đề thì sẽ rất là đơn giản từ về vấn đề là bán là ILB như vậy thì uh, mọi người cũng uh, cảm thấy rất yên tâm sau phần chia sẻ của em hai nữa thì để mà đỡ nó đỡ đỡ đỡ tí mà cái sự có mặt của em hôm nay thì cũng ờ, xin uh, thay mặt mọi người ấy có một cái uh, câu hỏi uh, em uh, à, em có thể chia sẻ về cách uh, chốt hoạt động của em em uh, dùng các kỹ thuật gì để chốt hoạt động tức là đó cái thực tế cảm ơn cô của chị lắm ạ nhưng mà kỹ năng của em đi chốt hoạt động em đi chốt như thế nào đúng không đúng rồi em có rất là nhiều phương pháp đi chốt và à, em thường chia sẻ với tất cả đội ngũ rằng là gì ạ chữ a là chữ a chữ b là chữ b thì cô đã là cô đã chị bắc là chị bắc em không thể áp dụng một phương pháp với cô đã mà cô em cũng không áp dụng với chị bắc được thì em chị em mình nói như thế này chị em mình dùng hãy phân tích khách hàng hãy phân tích khách hàng cho một cái phân tích khách hàng cho em phân tích bất hàm và ba hướng trẻ trung và bên trong này đó lại gồm là gì sang nhưng mà giàu có đấy trung bình và kinh tế hoặc là cao hẹp nhưng mà mình phân tích khách hàng dựa theo tiêu chí trẻ trung niên và già trẻ thì mình tư vấn như thế nào trung niên thì mình tư vấn như thế nào và mình tư vấn như thế nào và trong khách hàng của mình là trẻ hay già hay chung đi chăng nữa thì mình cũng phải xem độ dầu mỡ là sao ờ, độ dầu như thế nào hay là trung bình thu nhập của người ta là như thế nào tức là đây là xăng dầu hãy phân tích khách hàng khi phân tích được khách hàng rồi thì anh thu rất là tự tin à, khi vào mà cô đã biết là cô đã là, là tổng giám đốc của một công ty này, thu nhập từ 50 đến 100 triệu này à, gia đình nhà cô thì gồm ờ, có ba con này và có cái này này có cái kia thì khi đi gặp cô đã mình đã biết được là nhà cô như vậy rồi khi vào cô khi đưa chia sẻ cho là cháu có ba sản phẩm đấy rồi này à, cô đã ưng nhất là sản phẩm là rồi này nhưng mà ví dụ như cô nói là không có tiền thì mình lại xem được là nhu cầu của khách hàng là gì và khách hàng thắc mắc là làm sao thì uh, anh chị em mình là vẫn phải đi gặp khách hàng và để xem được khách hàng người ta đang tâm tâm cái gì thì mình mới rõ ràng tâm tư của người ta người ta khó ở chỗ nào chị bác muốn ký bảo hiểm thích bảo hiểm rồi nhưng đang là chỉ là chưa có tiền thiếu tiền thôi đúng không ạ vậy thì em có giải pháp mà hôm nay chị có bao nhiêu chị đưa cho em bấy nhiêu năm ờ, bảy mười hôm nữa hợp đồng về chị tiếp tục chị đưa cho em sau đó em không phải bảo lãnh với chị với công ty em không phải linh động không phải bảo lãnh với chị uh, của chương trình cuối cùng từ giờ đến hôm đấy hôm đấy 20 ngày chẳng hạn là chị hoàn tất cho em đó và chị phải hoàn tất cho cho em cái khoản đấy thì uh, em dung có một cách đầu tiên là chiều uh, đầu tiên đấy là đi tư vấn với khách hàng với tư vấn mới thì hôm nay em có chia sẻ với bạn cô hùng là nếu như với những người tư vấn mới thì mình alo một loạt <laughs> danh sách khách hàng ở trong điện thoại của mình hãy alo lên hỏi hai người ta cháu chào cô ạ dạo này cô khỏe không công việc của cô thế nào khi mình hỏi người ta người ta sẽ hỏi được mình dạo này cháu ra sao công việc thế nào cháu cảm ơn cô cháu cũng thế tuy nhiên lần này cháu đang chuyển giao cháu đang chuyển giao sang công việc mới cháu đang làm tư vấn tài chính cho công ty ở tỉnh China thì cháu cũng hôm nay nhân tiện đây thì cháu cũng nhờ cô cô quan hệ rất là nhiều có nhiều mối quan hệ có nhiều ờ, lượng ờ, ờ, người thân cô giúp cháu nhé anh chị các bạn bè có ai có nhu cầu ai có nhu cầu bảo hiểm hay là an tâm điều khiển thì cô giúp cháu giới thiệu thì có nghĩa là đầu tiên đầu tiên là em dùng phải alo hết tất cả một loạt để ngầm thông báo với người ta rằng là mình đang làm bảo hiểm tại vì tư vấn mới bây giờ đăng bài còn chưa có đúng không ạ ừ, thành tích cũng chưa có đúng không ạ làm gì cũng người biết mục đích muốn được biết thì phải alo cho người ta phải nói chuyện với người ta em hỏi chị bác là chị bác tạo này công việc ra sao thì chắc chắn chị bác phải hỏi em trừ trường hợp chị bác đang vội thì chị không hỏi đâu còn nếu như chị không vội thì chị cũng sẽ lại hỏi em tạo này em thế nào em làm ở đâu đúng không em làm công việc thế nào vậy thì cái mục đích ở đây alo như vậy là để gì chúng ta không một khoảng cách của chúng ta là bạn của nhau chúng ta không một khoảng cách và mục đích thứ hai là chúng ta thì chúng ta giúp giúp được người ta biết rằng mình đang làm ở điều sau cái bước đó rồi tiếp tục đến một bước nữa là em dùng em dùng nhờ phương pháp mở hàng tất cả một loạt em dùng đều alo cả nhà đợt này thì em đang uh, bắt đầu chuyển sang làm tư vấn tài chính cho công ty bảo hiểm thì nói thật mà bước lúc đầu rất là nhiều khó khăn Đấy, tuy nhiên thì uh, em biết anh cùng là người rất là ờ, trọng tình cảm này hơn nữa thì anh lại là người có um, tức là mình phải khen cái gì đó mà nó đúng với cái ông Tùng này cơ bây anh là người em biết anh là người rất là đàn ông rất là trách nhiệm với gia đình và em thì cũng hơi tư duy một chút hơi hơi ừ, hơi hơi, hơi duy tâm một chút em ờ, em rất là học nghĩa với anh và thì em mong muốn được nhờ anh Tùng giúp em mở hàng để em có được một cái cổng đầu một cái đầu xuôi đuôi lọ một cái cổng đầu có được may mắn nhưng với cái bài mở hàng này thì em không alo cho một mình anh Tùng mà em alo cả cho chị Đô chị Đô là người nhanh nhẹn dễ tính giúp em mở hàng cái hợp đồng của em rất là em rất là rất là thích cái ví của chị giúp em mà chị đã có bảo vệ là đủ đâu đó thì là với cái phương pháp của chị bác hỏi em là em đi tư vấn như thế nào thì đầu tiên là với tư vấn mới là phải nhờ phương pháp mở hàng và alo hết một loạt thế còn đi à, chốt hợp đồng thì chúng ta có rất là nhiều cách sale thì uh, cách sale đầu tiên đó là tạo sự khan hiếm từ nay đến 20 tháng 11 bên công ty em đang có một cái chương trình là tham gia một hợp đồng tặng một hợp đồng duy nhất em sử dụng vé em sẽ ví dụ như có thể là em ờ, đang là doanh nghiệp em BNP nên là em duy nhất em có một vé tham gia một vòng tặng rất là quý chị các nên là hôm nay em muốn chia sẻ với chị các em không khuyến khích tất cả đội ngũ của mình là phải sale phải tặng quà phải tri ân em không khuyến khích nhé nhưng đây nó là kỹ năng mình đang chỉ nói là mua một hợp đồng tham gia một hợp đồng tặng một hợp đồng còn tặng bao nhiêu hay gì em đâu có nói đâu tặng hợp đồng gì em có nói đâu đúng không ạ vậy thì có thể là một là phương pháp này em điện thoại cho chị bác chị bác ơi đợt này ờ, công ty em đang có chương trình tham gia một hợp đồng làm một hợp đồng nó rất là phù hợp với nhà chị vì nhà chị hai anh chị đều bảo vậy rồi nhưng mà còn hai bạn trẻ thì chưa được bảo vậy, thì em rất là phù hợp chỉ làm cho cháu lớn bảo vệ xong rồi phải cho bé rất là hợp lý thì em chỉ còn một bé thôi và duy nhất từ ngày 10 đến ngày 20 là hết chương trình và bây giờ hôm nay là ngày 16 rồi đúng không tạo sự khan hiếm này gói gọn nó lại tức là đánh dấu nó lại là nó quá lại quá cái thời gian nó cấm thì thời gian đấy nhanh thì còn chậm thì hết đó cái em dùng với cái đấy người ta gọi là bán kèm và bán chéo bán kèm và bán chéo tức là mua một và tặng một đấy đúng không ạ thì mua một tặng một cái đấy là thông thường ví dụ như sẽ thiết kế là một hợp đồng hợp đồng là khoảng 20 triệu này à, nó bao gồm đúng rồi nó bao gồm sinh mạng này à, tai nạn này à, bệnh hiểm nghèo này à, thẻ cho cái bạn đấy này thẻ cho một cái bạn đấy rồi tiếp đến là thiết kế thêm thẻ nặng bổ sung các bạn em đúng chưa sau đó rồi thì có ờ, cái này à, một hợp đồng một tám triệu muốn tối đa thì là là tám triệu trong 8 triệu này mình sẽ thiết kế ở đây là sản chính chính là bằng 7 triệu em không biết được nó được bao nhiêu tiền nhưng em phải thiết kế nó đủ 7 triệu tiền phí để chúng ta được được bốn mươi phần trăm hoa hồng đã tiếp đó là tai nạn tai nạn là nghèo nho nhỏ thôi cứ biết năm nay đi sang năm mình điều chỉnh sau thì đây người ta gọi là bán kèm và bán chéo à. mà hồng bố người ta được 8 triệu rồi à được có 4 triệu mang về rồi vậy thì tổng tổng ở đây là 28 triệu mình chia mất có 4 triệu thôi đó thì em dùng ra dùng cái phương pháp một là bán kèm bán chéo như thế này hai nếu như chị đô là người mà ưa đi du lịch có thể là lên dung đô là chị đô ơi đợt này công ty em cuối năm đang có chương trình mà đi du lịch đi phú quốc hay là đi còn hiểu đi đâu đi đâu ấy. ví dụ như hãy tìm vào facebook của bà xem bà ấy chưa đi đâu và xem bà nếu như là người đi hay thích đi du lịch thì bà sẽ sẽ sẽ đăng lên là ao à, ước đến cái địa điểm đấy một lần hãy tặng vào công ty em tham gia chương trình tham gia một hoạt động tặng một cái đi Bali hay là cái đi đâu mà cho bà ấy thích ấy nhưng với điều kiện là phải tham gia hợp đồng đi Bali thì phải hợp đồng từ 50 triệu đến 30 triệu chẳng hạn còn ví dụ như trong nước thì nó chỉ hợp đồng từ 30 triệu 20 triệu trở xuống đó có rất là nhiều đấy là vì sao mình phải phân tích khách hàng phân tích khách hàng để xem nhu cầu của người ta là gì người ta thích kinh tế thì có thể tặng vàng người ta mà thích quan tâm đến con thì có thể tặng một hợp đồng kèm cho con mà người ta mà thích đi du lịch thì mình tặng vé đi du lịch tặng này là do mình mà em dung còn tự làm ra một memo chỉ riêng một mình em dung không liên quan đến công ty mà em dung thăng em dung làm một cái memo này của phó phòng mô dung và cứ em dung chịu trách nhiệm với cái memo ấy là được công chức em dung phải điện với công ty hỏi tôi làm cái memo như thế này có vì sao không sếp bỏ được triển khai thì ghi là memo là ngô dung rồi memo của phó phòng ngô dung cơ mà chứ không nói là memo của công ty Dachi đâu thầy thì cái cái đấy thì cháu ghi ở cái ờ, không cháu ghi ở phần ở đây cháu ghi là hiện là cái chất chất lọc lại được không đây là chất lọc lại đây mười yếu tố để trở nên thành công tức là 10 yếu tố mà nó giúp cháu rằng là cháu bị chốt tám mạng người hoặc là tám mạng tám một lần cháu phải làm xong ra để cháu chia sẻ ra thì cái này nó có thể là cháu sẽ chụp lại thì à, đầu tiên là lưu hồ sơ khách hàng hôm nay cháu đến cháu chỉ chia sẻ chỉ, chỉ tư vấn cho một mình cô đã thôi hoặc là chị bác chỉ, chỉ gọi cháu đến tư vấn cho một mình chị bác thôi nhưng cháu xin luôn hết được thông tin của chồng chị Bắc của con chị Bắc chị bảo là hôm nay chỉ tư vấn cho một mình chị thôi cơ mà chị chỉ làm của chị thôi còn chồng con chị có hết rồi chị chỉ làm của mình chị thôi ok không sao cả nhưng tiện ngồi với chị đây thì em xin phép em được xin hết thông tin nhà mình để em tiện chăm sóc để em tiện chăm sóc sinh nhật cho gia đình mình chả có lý do để khách hàng không cho cả hãy cố gắng lấy hết toàn bộ thông tin và em dùng luôn luôn lấy toàn bộ thông tin của khách hàng để làm sao lưu sẵn hồ sơ khách hàng phòng vâng, trong trong những trường hợp mà khi hôm nay có chương trình đấy thì đang cùng anh cùng công ty em đang có chương trình vô cùng hay vô cùng là tuyệt vời em thấy rất là phù hợp nhà anh mình gặp luôn được gặp cháu ờ, cháu tiến nhà anh gặp luôn đấy ví dụ cháu tiến nhà anh em thấy đang trong giai đoạn 2008 ờ, sinh 2008 năm nay cũng học lớp 9 rồi uh, xe máy cũng bắt đầu tập đi rồi rượu bia cũng bắt đầu tập tành rồi thuốc lá cũng bắt đầu muốn thử rồi anh làm mà đầu như là gì vô cùng tuyệt vời em đã cơ chế được tương lai cơ chế gì cũng có mình xem người ta đã người ta kết mức độ người ta kết như nào mình mới đưa ra chúng ta phê chế mình chưa đưa ngay thì đầu tiên là cái việc lưu sẵn khách nó không tin còn nếu như lúc đấy mà không lương không tin thì con nhà anh cũng không biết ngày tháng năm sinh bao nhiêu cũng không biết đúng không ạ giấy khai sinh cũng chưa có chiều cao cân nặng cũng chưa thì nó rất là khó nhưng lúc đó em dung nó đầy đủ hết rồi thông tin của khách hàng em dung có sẵn hết chỉ cần anh cầm đầu đồng ý em đưa ra phương án này anh cầm đầu đồng ý dùng cái là xong 15 phút hợp đồng thành để làm được nhanh như vậy để chủ động như vậy thì mình phải xin sẵn thông tin từ trước là dung luôn luôn là như hồ sơ khách hàng đó tiếp đó thứ hai là mượn danh tiếng thì hôm nay là em dung lên tiên du em tư, vấn cô đã có rất là ngần ngừ hay thì sản phẩm hay rồi ờ, cũng ok rồi nhưng mà có cái dữ liệu cô chưa xuống bút của cô ký thì ờ, dung mượn danh tiếng là tạo sức ảnh hưởng cho khách hàng thì ờ, cháu nói rằng với cô là cái cái cái cái, cái hợp đồng như này cái quyền lợi như này không sức cháu cũng làm cho anh tùng cháu cũng làm cho em sang ở ngay khu vực nhà mình ấy thì hãy cố gắng là mượn những cái danh tiếng của những cái người nào có sức ảnh hưởng ở gần đấy chẳng có cô lã nào cô đi chạy đến đi bà trang hay cái ông tùng kia nhưng mày ký bảo hiểm với dung à đâu chẳng ai nữa đi hỏi người kia là có phải là mày ký ở đấy không đâu chẳng ai nữa hỏi đấy. không ai nữa hỏi và em dung em dung thấy rằng là ờ, rất là nhiều em em dung thấy rằng là rất là nhiều người mà đang ngần ngừ nhưng mà em dung chia sẻ rằng là hôm trước cháu cũng làm cho cô nhưng cháu cũng làm cho anh thanh ngay với nhà mình ấy hợp đồng cũng với những quyền lợi lại và cũng đó như thế này cô có thể tham khảo thêm bởi vì sao đây là những sản phẩm mà tốt nhất ưu việt nhất và nó phù hợp nhất với khu vực này cô tức là thêm thêm một cái người ta gọi là không tính đám đông ấy. thêm một cái thì người ta sẽ dễ nặng hơn ờ, đó là bộ danh tiếng này tạo điều mới lạ này tạo điều mới lạ cháu thấy hôm nay là cô ba cũng đang tạo điều mới lạ à, cháu nhớ là thời gian trước cháu lên chia sẻ ở tin du thì là lúc mà mình có chuẩn bị cho cháu một cái túi một món quà một cái túi nhưng hôm nay cháu thấy có sự mới lạ hơn thay đổi hơn chứ chứ đây đừng đoán <laughs> có sự mới lạ hơn vậy thì đúng không ạ nếu như hôm nay lại tặng em cho một cái túi thì có phải là đâu vẫn là vẫn là vui nhưng nó sẽ rất là nhàm chán bởi vì lần nào lên đây cũng tặng túi đúng chưa vậy thì tạo sự mới lạ đây là gì ạ vâng ạ rất là thiết thực dùng cũng được mang cả cách cũng được hôm nay nhìn thấy nhiều quà đây là làm làm khó khăn đó vâng thì không đây là một chuyện vui đây là một cái chuyện tếu tếu vui nhưng nó rất là thực tế ạ nếu như năm nào sinh nhật tôi là em dung cũng tặng một cái bánh sinh nhật hoặc là một cái hình dáng bánh sinh nhật nó tương tự nó ngẫu mẫu nó cứ đơn giản như thế đi thì cô đã rất là ấn tượng bình thường có nghĩa là bình thường là cứ mặc mình rằng cứ đến mà năm đấy là nó tặng mình như thế rồi nhưng năm nay đến sinh nhật cô đã cháu tặng cái khác hoặc là ví dụ như cháu thay đổi món quà đi thì tự dưng cô đã học cổ bình thường mình tặng bánh không ai tặng hoa đi chẳng hạn thì có thể là mình sẽ tạo ra một cái ấn tượng khác để cho khách hàng tự dưng lại lâu mất đâu đó khoảng 3 đến 5 giây người ta giật mình người ta nhớ lại đến mình còn bây giờ người ta đã là khách hàng của mình người ta cứ mặc định mình đến sinh nhật nó sẽ tặng bánh cho mình thế nhưng mà mình thay đổi cái đấy tạo sự mới lạ thì tự dưng uh, khách hàng ở hôm nay tặng hoa cho chị đấy là chị về sẽ tưởng của anh xã hay sẽ tưởng là của cơ quan tôi không nghĩ là của em thôi. Bắc Sài Gòn em lần này với lại Tây kia sau đó người bạn cho chuyện lại nhờ chị giới thiệu hoạt động khác và đấy là lý do mà em dương chỉ cần có trong tay 100 khách hàng thôi bây giờ thì em cũng không nhớ là bao nhiêu khách hàng nhưng mà dung dám khẳng định khi dung ký một mình với em trang chẳng hạn dung dám khẳng định rằng tất cả bạn bè bên đầu bên ngoài của họ hàng em trang dung ký hết đấy là lý do hôm trước có một bạn đã hỏi sao anh họ thạch của chị sao ký nhiều thế cứ mà người ta có thể gái chị đã ký đó thì ờ, tạo sự mới lạ nhưng thay đổi món quà khác Ờ, những dịch vụ vẫn là bánh sinh nhật nhưng có thể là thiết kế kiểu dáng khác nhau nhưng mà một điểm nhấn hoặc là mục đích mục đích ở đây là anh chị muốn tặng cái gì cũng được nhưng mục đích phải là tạo cho khách hàng cảm giác được quan tâm để họ nhớ đến mình ấn tượng với mình thì hãy tạo điều mới nặng à, ờ, tiếp theo là quy luật chọn chọn gói ạ cái quy luật chọn gói này thì nó áp dụng với tất tần tật các uh, ngành nghề khác nhau không riêng gì với bảo hiểm cái này mà anh chị đến tư vấn thì rất là chỉnh chu với khách hàng rất là nghiêm túc với khách hàng nhưng sau đó thì sao ạ sau mình có chăm sóc họ không sau đó mình có giúp đỡ họ không mình có đồng hành cùng họ không thì ở đây quy luật chọn gói ở đây là gì hút khách hàng bằng những hình ảnh chuyên nghiệp từ những ngày đến tư vấn sau đó rồi gì chăm sóc khách hàng ra làm sao hỗ trợ khách hàng như thế nào trong cuộc sống thường ngày khi mà hỏi người ta là chị ơi đang dịch cúm này này mùa này đang thay đổi thời tiết đi ừ, trẻ con nhà chị nó sức khỏe ok xuống có bạn nào có ăn gì không nếu có vấn đề thì alo em ngay nhé đúng không ạ hãy tạo cho họ hình ảnh chuyên nghiệp nhưng nó là từ khi ký bảo hiểm cho đến khi họ đã là khách hàng thân thiết của mình rồi vẫn phải duy trì cái hình ảnh chuyên nghiệp bao gồm là tư vấn bao gồm là chăm sóc bao gồm là bảo han và hỗ trợ khách hàng ờ, mọi lúc mọi nơi chứ không đơn thuần là chỉ có ký xong là xong thì đó là cái quy luật chọn gói hãy khẳng định với khách hàng rằng tôi là người chuyên nghiệp từ đầu đến cuối hoặc là giống như là Tiên du luôn đẹp như thế này từ ngày trước khi em Dung từ từ xưa đến nay chứ không phải là mỗi một ngày hôm nay là tại vì có em Dung đến mà Tiên du mới như thế này tức là Tiên Dung luôn bày những cái bàn khen rồi luôn trang trí những cái biển đấy rồi ờ, bày bố trí bàn đến là từ xưa đến nay để nói lên tiếng nói riêng của Tiên Du rồi chứ không phải vì hôm nay có tổ chức cái chương trình này vì hôm nay có em Dung có khách mời về đây Tiên Du mới như thế thì chúng ta cũng vậy là người tư vấn chúng ta chỉ thu với khách hàng tất tần tật từ lúc trước chứ không phải là ký xong cái hôm hãng lợi ích lòng cầu thu phí đúng không ạ đó là quy luật chọn gói ạ sản phẩm tốt à, để làm được tốt làm được thành công đi chăng nữa thì đúng là chúng ta phải cần sản phẩm tốt Cô đã tôi giỏi đến đâu đi chăng nữa có chịu khó đến đâu đi chăng nữa có nhiều may mắn đến đâu đi chăng nữa nhưng sản phẩm của cô đã không tốt thì cũng không bao giờ làm được và chúng ta có tự tin rằng sản phẩm công ty của chúng ta tốt không? Đó. Ờ. Ờ, tốt, bộ tốt. Nhà Dung bây giờ đang sở hữu 7 bảy hợp đồng bảo hiểm của bảy công ty khác nhau yeah. Dạ. có biết cháu đầu tư thế là gì không ạ? Cháu đầu tư bảy hợp đồng của các công ty khác nhau Thứ nhất là để cháu đọc của cháu Sau đó rồi cháu cùng truyền lại cho đội ngũ Người ta so sánh để làm sao để đi gặp cô đã để cô so sánh trên Manulife So sánh trên AAA hệ chức năng thì cháu sẵn sàng cho mẹ con hết tất cả Đó Sản phẩm của mình vô cùng là tốt nên là anh chị em hoàn toàn yên tâm bởi vì sao đúng như sếp một chia sẻ là gì ạ ngắn có dài có to có nhỏ có có hết đúng là sản phẩm của chúng ta ngắn thì ngày xưa là có ăn à, ăn phúc hai năm đấy là sản phẩm ngắn sản phẩm dài bây giờ của chúng ta là 100 tuổi 99 tuổi mà sẽ thành to thì to bây giờ ăn thì được từ mấy trăm triệu có nhỏ thì năm sáu bảy triệu cũng có nhỏ thì năm sáu bảy triệu cũng có đúng không thế mà um, dài có ngắn có đúng không to có nhỏ có là tốt riêng bảo vệ của chúng ta tốt vô cùng không phải công ty nào cũng bảo vệ uh, khoảng 10 phần trăm không phải công ty nào em chưa tìm thấy uh, chưa tìm thấy không có công ty trước nay bảo vệ bảo hiểm khoảng mười phần trăm tuy nhiên rằng thì uh, cái mười phần trăm đấy thì là chi trả rất là nhỏ còn vì 10 phần trăm là chúng ta chi trả năm mươi phần trăm chúng ta nhớ rằng là không phải công ty nào trong 10 công ty chúng ta là một trong những công ty chi trả cho bỏng từ 10 phần trăm cơ thể diện tích cơ thể đã được chi trả 50 phần trăm số tiền đã hạn rồi thứ hai nữa là không có công ty nào bảo vệ xương mặt nhưng chúng ta tự tin rằng chúng ta được bảo vệ xương mặt anh chị em hình dung là chúng ta đội mũ bảo hiểm thì chúng ta chỉ được bảo vệ phần đầu thôi còn phần mặt nó trơ ra đúng không ạ nó trơ ra va vào cánh cửa gãy xương mũi như bình thường giả cái tay lái vào gãy xương vùng má bình thường thế nhưng chúng ta thì nó có xương xương mặt và một cái nữa là xương sườn chúng ta hai xương sườn chúng ta đã được bảo vệ mặc dù ít em không nói là bảo vệ được nhiều nhưng mà em đang nói là chúng ta sản phẩm chúng ta rất là tốt hai xương sườn cũng trị cả có những người đặc biệt có tận hai nhân xương sườn cơ tổng cơ thể chúng ta có 260 xương được chia ra là ba hai xương răng 26 xương tay 27 xương chân và 24 xương sườn nhưng có những người đặc biệt thì hai nhân xương sườn Đó chúng ta là những cái những cái công ty mà có sản phẩm tốt vô cùng thì có sản phẩm tốt rồi có đội ngũ có người dẫn đầu rồi là trưởng nhóm mẹ rồi có đồng đội xung quanh đồng nghiệp rồi có AT rồi có PD rồi có GD e rồi chỉ còn chúng ta có đi làm hay không thôi ta có quyết định làm kiếm cái thu nhập to hay không thôi chứ còn chẳng thiếu cái gì nữa em thấy từ ngày hai mươi mấy năm năm năm năm học ngoài xã hội từ đi bán kem từ đi ẵm kem từ đi làm may từ đi trồng rau từ đi làm lát tất cả có những việc mà em không đã từng làm chẳng hơn có công việc đó tốt của và tất cả những cái công ty bảo hiểm mà em không đang xem mình không nói là xem hết cả 17 công ty nhưng mình đang so sánh những công ty hàng đầu thôi mình đang thấy rằng tài chỉ nó tốt vô cùng bên ngoài hôm nay nó hơn mình cũng có cái sản phẩm hỗ trợ viện phí nhưng bây giờ nó cũng tới hạn rồi thì qua đi bỏ nó hơn mình một cái là có ừ, có cái quay sẵn nhưng mà quay sẵn thì phân tích mới sáng hơn phân tích sang à, rồi đúng rồi trong 100 người tham gia thì được 55 50 nữ mà trong 50 nữ thì là có ừ, một số là trẻ nhỏ một số là người già một số là đang độ tuổi sinh lão cái độ tuổi sinh lão nó chỉ đâu đó khoảng 15 20 phần trăm thôi và 15 20 phần trăm nhưng cái thẻ của mình đang là 3 triệu rưỡi với độ tuổi 30 nhưng cái thẻ của Mai Lai đó là 4 triệu tám thì nó có thai sản đấy mà vậy thì nó đã đắt hơn mình là tầm độ ờ, chín trăm nghìn trên một năm nhưng mà nếu mà phân tích thì cái da nếu đóng 25 thì 92 18 nó đắt hơn là bao nhiêu tiền 18 triệu trong vòng 25 nó đắt hơn cả mình cái số tiền đấy đủ cho các anh chị đi để uh, phòng vip ở bệnh viện C rồi. đúng không ạ thì cần thai sản nên là mình sẵn sàng để đối phó được hết tất cả các công ty khác sản phẩm vô cùng tốt rồi anh chị nhé và đưa ra sáng kiến chiến lược kịp thời chiến lược tham gia một hợp đồng tặng một hợp đồng hoặc ờ, tham gia hợp đồng tặng vàng thì tham gia hợp đồng tặng ờ, ờ, vé du lịch này chiến lược này ví dụ như những cái năm covid này em nhưng mà không biết lại tham gia một hợp đồng nếu không may nó mắc covid hỗ trợ 5 triệu trên một người và không quá 7 triệu đối với hợp đồng 20 triệu áp dụng cho địa bàn doanh nghiệp chị bác có phải làm một memo tại không quê nhà chị cũng là ví dụ như là mừng cái ngày gì của ông quê thì mình tạo một cái memo riêng dành riêng chỉ cho quê hương của mình thôi đó có thể là dành riêng cho cái xã của mình ấy ừ. đó người ta gọi là đưa ra những sáng kiến những chiến lược kịp thời và chuẩn ở đây là không có phương pháp nào đúng tuyệt đối phải làm mới biết chẳng biết nó có đúng hay không nhưng mà chẳng biết nó thành công hay không nhưng cũng phải thử thì có 50 phần trăm mà thành công có 50 phần trăm là không thành công nhưng nếu không cũng thì chẳng có phương chẳng có phần trăm là sao phần trăm là không lại thế nên là vẫn phải đưa ra những cái phương pháp đấy ví dụ này làm memo riêng của mình hoặc vâng, anh chị em hôm nay về Facebook đăng cho em một cái màn hình đen xì hoặc một cái màn hình đỏ chót tất cần tất cả khách hàng trong khu vực tất cả khách khách hàng trong khu vực tiên du này này ai có mong muốn đi khám uh, sức khỏe định kỳ inbox riêng em bắt sắp xỉ có nghĩa là chị bắt chị đưa ra một cái một cái thông điệp đấy là tất cả bà con ở đây ai muốn đi kiểm tra sức khỏe thì chị bác sẽ hỗ trợ đó đó là memo đây là chiến lược đây sẽ có những người sẽ nhờ người có có những người thì có kinh doanh người ta tự đi khám được nhưng có những người người ta không kinh doanh và người ta nói là thế em hỗ trợ chị đi khám vâng em hỗ trợ chị đưa chị đi hỗ trợ tiền xe còn chị đi khám là chị sẽ phải chị tuy nhiên là em sẽ hỗ trợ sắp xếp người làm việc để cho chị làm sao khám nhanh gọn tiện lợi nhất điều đó là một khách hàng vô cùng hài lòng chỉ cần mình đối xử tốt với khách hàng thôi đó cũng là một cái lý do tiếp đó là cái, cái cho đi trước nó cũng liên liên quan đến cho đi trước họ không phải là khách hàng của mình thì có nhiều người hỏi họ không phải là khách hàng của mình thì có hỗ trợ không hỗ trợ thì sao không hỗ trợ hỗ trợ hết em dung ai em dung cũng hỗ trợ của bên Marulai mà không không gọi được tư vấn đến giải quyết em dung hỗ trợ gọi Marulai đến giải quyết hoặc là cần đi bệnh viện vẫn alo đi bệnh viện không sao chỉ có từ đó thì mình mới làm tiếp tục rồi nhà mình mình ra được những hoạt động khác đó thì hãy ra memo anh chị hãy lên một memo tất cả anh chị em muốn đi kiểm tra sức khỏe a à, alo em kiểm tra sức khỏe người ta thấy mình thân như thế ở ô em ơi cái này là của công ty hay là em ơi cái này là như thế nào đúng không ạ thì từ đó xong mình mới bắt đầu mình chia sẻ với người ta à, linh động linh động nhưng mà chúng ta phải biết linh động từ cơ ứng biến khách hàng có bệnh thì chuyển hướng tư vấn sang người khác luôn ví dụ hôm nay đến nhà anh Tùng tư vấn cho anh Tùng anh Tùng mới đang sức đi kiểm tra sức khỏe y tế à, có một vài cái điểm bất thường chẳng hạn em Tùng gọi em Dung đến để tư vấn cho anh nhưng khi em đến em kê khai hồ sơ em thấy anh Tùng không ổn, ngái em lái sang tư vấn cho vợ anh hoặc cũng như là con anh hoặc là làm anh là người sản phẩm xung thôi để làm sao giảm thiểu tối thiểu nhất cái trường hợp bị loại trừ nhất có thể là vì sao nếu như là một người mà có nhiều bệnh rồi rất là mất thời gian rất là mất ờ, nhiều ờ, công sức làm và sau đó lại gửi ra thậm chí khách hàng không hài lòng sao ngay từ đầu mày cũng bảo đúng không ạ thì mình hãy linh hoạt rõ ràng là họ còn đến ý bảo của người ta nhưng hãy linh hoạt họ kê khai sức khỏe của người ta và đã bảo rồi giống như em chia sẻ lúc trước đúng là khá rất là tập tâm tình của gia đình cái ai thế mình biết ai phải ai không mà đúng không thì mình sẽ sẽ có hợp đồng không ký được với người này mình sẽ ký được với người khác trong gia đấy đó à, uy tín ạ uy tín Phật thà là cha của chúng quái à, khách hàng bây giờ rất là khôn à, mà không phải là những khách hàng mà bây giờ con người tiếp cận với là ờ, văn minh nó nó hiện đại nên là con rất là ôm không có qua mắt khách hàng đừng có nghĩ rằng là chúng ta được thi học được đào tạo sản phẩm thì chúng ta ôm hơn khách hàng ấy không như thế à anh tưởng hôm nay là một khách hàng anh tưởng hỏi em xuân là em ơi anh thấy trong kiểu hợp đồng nó ghi như này hoặc anh thấy trên mạng có một bạn đăng như thế này thì trường hợp này như nào em trong ban hay em làm thật là em chưa trải qua trường hợp như này nhưng mà thôi hôm nay anh đã đặt câu hỏi cho em và em xin ghi nhận câu hỏi câu hỏi của anh là anh hỏi vấn đề như thế này em hẹn anh tối nay 8 giờ tối em xin phép được công ty mạng công ty câu trả lời thấu đáo nhất cho anh và vì nói thật là em chưa có ba bấp nên bây giờ em cần thời gian để em tìm hiểu cũng như em hỏi các bậc tiền bối đi trước hãy rất thật thà hãy rất thật thà trình bày khách hàng của mình đừng có nghĩ rằng là cứ trả lời qua quyết đi ông này không biết gì đâu cứ thao qua bất tuyệt đi ông ấy chẳng biết đâu như thế thứ nhất là khách hàng nó không trân trọng mình đúng nghĩa người ta rồi người ta đi hỏi người lòng người kia rồi người ta sẽ đi hỏi người lòng người kia bởi vì cái vấn đề đấy của chúng ta cũng đang băn khoăn nên là em dung thì luôn có một cái khái niệm là thật thà à, kể cả như hôm nay em dung vì bận quá lỡ quên không chúc mừng khách hàng một vài khách hàng sinh nhật lỡ quên một đêm nay 12 giờ đêm mới về đi chẳng hạn lỡ mà chiều nay vui vui để hết tăng một đến tăng hai tăng tăng 12 giờ mới về chẳng hạn đấy mà không kịp chúc mừng cho khách hàng của ngày hôm nay thì ngay sáng hôm sau em dung vẫn chúc mừng ngày mới và sau đó xin lỗi người ta em xin lỗi được chúc mừng sinh nhật đến anh đến chị do em sơ suất ngày hôm qua cái nọ đấy kia em chưa đủ được thì cũng mong anh chị thông cảm hãy cứ nhận lỗi về mình nếu như mình làm sai mình làm chưa tốt thì em luôn luôn luôn làm như thế ạ uy tín đúng không nó mà đấy là uy tín của mình ấy và chủ động mà ờ, thời gian gặp gỡ khách hàng sớm sớm nhất hãy nếu như anh chị mà đi gặp khách hàng hãy cố gắng làm sao mình gặp đi đến sớm hơn khách hàng mình giữ uy tín mình hẹn ra hai giờ mình hai giờ tháng mười mình có mặt rồi được không hai giờ ba mười người ta đến trước rồi mình mới đến đúng không như thế là sẽ có một cái nhìn nó không được tốt từ người khách hàng của mình và có tướng giỏi để làm được thành công anh chị có đồng ý với em là chúng ta không phải có người tướng giỏi không ạ em dung có giỏi đến mấy đi chăng nữa nhưng nếu như em dung không có người dẫn đầu em dung không có người định hướng thì em dung cũng không thể làm tốt được và điều đấy em dung luôn luôn ghi nhận và rất là may mắn em dung có đi em em dung có BD là có đội ngũ anh chị em đi trước chị đô chị cũng quay điện cho em dung hoặc là cái gì mà chị làm trước chị đi trước thì chị chia sẻ hay là như bạn phượng bạn cũng hay chia sẻ hay là giống như chị bắc uh, dung thì rất là kém về cái khoảng uh, ờ, ờ, đi học hoặc học luật đấy nhưng chị bắc thì chị rất là dành và đấy là những cái người làm việc mà người ta giỏi hơn mình ở cái khâu đoạn nào đó ở cái khía cạnh nào đó thì mình còn theo và em dung cũng nghĩ ở đây là có tính giỏi đấy lực lượng đông nhưng không có người giỏi tính toán thì cũng không làm gì được và luôn luôn biết ôn được của mình đây là 10 cái yếu tố mà giúp em dung duy trì làm suốt ờ, đến nay đó thì bây giờ nếu mà cứ làm man man man như này thì em dung nghĩ rằng phát triển sẻ đến mai em dung cũng không dừng được ở cái kia bảo hiểm lắm nên là em dung xin phép được mời anh chị em mình đóng góp ý kiến này và hỏi em dung làm rồi xong rồi mà thì sẽ hỏi không theo đúng rồi đúng là trả hỏi đúng rồi à, à, anh à, ấn tượng từ là ông du có cái buổi chia sẻ ông du này nhớ cái câu mà du muốn chia sẻ là học thì không hành việc anh bành kiến thức và nhất hành mà không học thì có nhập triển miên anh có nhớ anh câu đó nhưng có đầu nữa là anh muốn lần chia sẻ thì à, có anh đã nghe được nghe rồi chia sẻ lại nghe nào xuất thân trong gia đình động lực đúng không động lực như thế nào của em dung như này phát triển và vâng, em rất là cảm ơn anh Tùng cảm ơn tình cảm quý mến của Thiên Du dành cho em Dung thì hoàn cảnh của em Dung ở đây thì những anh chị em cũ cây đa cây đề như em Phương như cô Lã hay là hay là hay là chị bác thì đều biết rõ hết rồi hay như anh chiến cũng đều rõ hết rồi nhưng ở đây thì có rất là nhiều gương mặt mới không biết gương mặt của em dung à, vậy thì em dung xin khoảng tầm độ 5 đến 10 phút để sơ lược về bản thân em dung nhé có khi có khi có khi chị gửi slide sang cho cho um, cái slide này chính là slide mà dung chia sẻ ở trong tây nguyên và nó lấy đi rất là nhiều nước mắt của anh chị em tây nguyên tháng à, bằng vừa rồi đấy ạ ừ một ngôi nhà cũng lăng đến bây giờ là một đổ vào một ngôi nhà khang trang cứ ngồi đi cứ ngồi đi cho ấy là uh, với anh chị cái nhìn bản dung mình rất là gầy bé nặng có hơn 40 cân nhưng mà cái chị chị bình thường lại còn là người dân tộc thiểu số lại là một ờ, người miền Nam năm 1987 phần này thì à, Dung xin phép để ngồi giao lưu với chị em mình nhé Ngồi như này mất năng lượng cũng vội Mất năng lượng ạ? Vâng Sẽ cao tự nhiên sẽ là mạnh nhất à, Em Dung thì sinh năm 1987 Sinh ra và lớn lên tại à, cái cái vùng quê Bắc Giang rất là nghèo và nếu mà để chuẩn mà nói chuẩn của nó thì phải gọi là đúng là vùng đấy là gì chó ăn đá gà ăn sỏi đến bây giờ hôm vừa rồi xung về chủ nhật hôm vừa rồi xung về cũng chụp lên con đường lắng thì bụng đỏ có nghĩa là đỏ màu lên mà mưa thì đất nó xíu queo bánh xe không gì đến bây giờ vẫn là như thế và dung vẫn tự hào rằng là gì dung là người xinh nhất bạn <laughs> bởi vì sao bốn nhà và mỗi mình dung là con gái thế nên là dung vẫn là đang tự hào là dung vẫn ờ, tự hào rằng là mình là người xinh nhất của bản ạ à, trước khi đến với bảo hiểm thì dung ở nhà là một ờ, người nội trợ Ờ, một mình Dung mà đang uh, có hai con trai còn những cái bạn mà Dung đang chụp cùng đây là cháu của của con nhà các anh chị nhà Dung thì cũng xin chia sẻ sâu một chút là các anh chị nhà Dung là như nào ạ à, mẹ Dung cái ung thư mất năm 2011 anh trai cả Dung sinh năm 74 mất ung thư năm 2015 chị gái của Dung là sinh năm 77 chị gái sinh năm 77 thì đây là hai con một xoái ạ thằng này và thằng này thì là bạn này hai bạn này là mọi năm sống cùng với dung và vì lý do là chị bị viêm gan B và chị sang bên Đài Loan định cư đi làm thuốc việc ở bên đó lý do là cả sang bên Đài Loan là vì Đài Loan là đất nước duy nhất chấp nhận viêm gan B thứ hai là sang Đài Loan thì thực phẩm sạch môi trường trong lành thì chị cái tỷ lệ mà chị dùng thuốc kháng virus nó nó ít hơn và anh chị em mình dung rằng nếu như chị phải sinh sống ở nhà thì cứ hàng tháng là phải ra bạch mai định lượng virus mỗi một lần định đường virus nó hết khoảng 1 triệu 8 hút ra vào khỏi ống máu và nó hết 1 triệu 8 tiền chi phí một tuần sau thì sẽ có kết quả virus mà nhiều thì phải tăng nhiều tiền thuốc mà virus mà ít thì chúng ta lại giảm tiền thuốc và tiền thuốc đấy là thuốc của lộ mình ấy Việt Nam mình nó rơi vào khoảng 3 triệu và thuốc của ngoại là thuốc của Ấn và thuốc của Mỹ ấy. thì là nó rơi đâu đó khoảng 6 7 triệu một tháng thì là đấy là lý do là chị chị gái của Trung sang đấy khoảng công chục năm nay rồi à, sang đấy nhưng mà nghe danh thì đi nước ngoài thì nghĩ rằng là cao là xa là nhiều tiền nhưng mà thật tới sức khỏe như thế cũng không thể làm ra nhiều tiền chị cũng chỉ duy trì được uh, cuộc sống của chị hoặc là tốt hơn ở nhà không cũng không có nhiều tiền à, còn đây là bố của Dung ạ à, ông thì sinh năm một uh, 1954 nhưng mà tai biến liệt từ năm 2008 và phải chia sẻ với tất cả chị em cũng ở đây ạ kể cả những các anh trai như thế ạ em hỏi rằng là các anh trai mình tốt với vợ của mình nhưng có sẵn sàng tâm lý với vợ của mình để rằng là lúc nào cũng đồng hành với vợ của mình về nhà mình để làm sao cho vợ nhà mình có cái cảm giác mà mà tức là được yêu thương người con gái mà đi lấy chồng đúng không ạ chúng ta bằng nào người phụ đi lấy chồng thì sao ạ chỉ được về nhà để ăn thì mới là gọi là vui vẻ hạnh phúc nhất đúng không ạ thì em dung cũng phải chia sẻ rằng là từ 2008 em dung tới 2017 nhưng mà chưa một ngày nào em dung có được một cái cảm giác là về nhà loại mà đúng với nghĩa là con ơi mai con về thì con thích ăn món gì để bố mẹ nấu ạ nhưng mà chưa bao giờ em dung được một cái cảm giác như thế có hai năm nay thì là em dung thuê người giúp việc thì là mỗi lần là điện là bà ơi mai con về là bà sẽ bảo cô mai em thì là mua cũng hai năm nay là em dung biết đến cái cảm giác người con gái về các bạn nó nó sướng như là nó giống như các ba chị em ấy là mai con ăn gì thì bố cũng mua là ăn gì mai thì nấu còn từ trước đến là những cái ngày mà dung về nhà ngoại là gì ạ à? là sắn chân sắn tay như nào là rửa bát nào là tắm rửa cho ông nào là dọn những cái túi bỉ rồi nào là dọn những cái bỏ hộp sữa xung quanh nhà rồi là các quan đây cả các thứ nhà trên quê bắc giang rất là nhiều không ai là như thế ở đây cũng đó dung ở nhà là một người bà mẹ sữa làm em mọi việc à, em dung thì lấy à, chồng năm 2007 nhưng mà sinh sống tại hà nội tức là lấy à, vì ngày xưa nghèo mà lại lên là ra ngoài hà nội làm và ra ngoài hà nội làm thì lấy cuộc sống nó sướng nên là mặc định trong đầu rằng là mình phải tồn tại ngoài hà nội để cho con mình được phát triển một cái tương lai nó tốt nên là cứ bám trụ kể cả dù là ở trọ đi chăng nữa lụt xuống đi chăng nữa nhưng vẫn cứ mặc định là phải ở hà nội và nhà dương vẫn cứ ở trọ ngoài hà nội để mà một người phụ nữ mà vừa ở nhà nuôi con vừa nấu được cơm mà lại vẫn tạo ra thu nhập thì anh chị biết dương phải làm thế này gì không có những giai đoạn công ty đồng nát nói thật chia sẻ thật lúc đó là nhà dương đang ở ừ, quận long biên khu đấy khu đô thị việt hưng năm 2010 nó xây toàn nhà cao tầng và dung đi làm một mát ở đấy đi mua phế liệu ấy bằng phải nhưng anh thanh liên anh thợ xây anh lừa dung lên từ tầng một lên tít tầng cao bậc anh bảo lên đi nhặt sắt rồi là lên đi nhặt quả bao ấy thì đi sao mua cái mát mà anh bảo lên nhặt quả bao nó không phải dung lên đi chia rất là nhiều thì vì là bỏ cái mát vì nói thật là cái đồng mát không phù hợp với những chị em trẻ sinh dung không nhận là mình sinh nhưng lúc đó hơn 20 tuổi 30 tuổi không phù hợp đi với cái nghề đấy làm được một vài tháng thì dung tỉnh hiểu à, thật sự luôn ấy là gặp mấy em học xây quê xa ấy người ta lừa lên tít trên tầng trên ấy tất nhiên ban ngày ban mặt thì không làm gì được nhưng anh chị em hiểu là người ta trêu được thì được không được thì thôi ấy đó thì là dung ờ, nghỉ làm lồng lát thì dung lại tiếp đến là nghĩ là gì là đi uh, trồng rau ở đất ở long biên thì người ta đang được giãn dân người ta đang có một công việc về thì ờ, ruộng rất là có công rất là nhiều thì mình mới xin đất ruộng trồng rau xin đất ruộng trồng rau nhưng nếu như lúc đó là nó mang bán ở chỗ cách thì mang đi bán thì phải đi cắt rau từ 3 giờ sáng cơ đi 5 giờ đấy cũng rất là nguy hiểm sau đó cũng không thôi thì tại sao chỉ trồng một ít để ăn thôi cũng không trồng trồng rau để bán nữa à, xong đấy rồi thì làm thế nào để, để duy trì được uh, được, được mình cũng có tiền tại vì lúc đấy là làm may làm, làm may nhưng mà mình đang nuôi con nhỏ thì cái chủ nhà may người ta không đưa hàng cho mình bởi vì lý do là chị cần nuôi con chị không đáp ứng được nguồn hàng như nhà tôi nên là tạm người ta cắt người ta không cho mình làm nữa người ta bảo khi nào sắp xếp được việc nhà khi nào con lớn mình lại nhận hàng đấy là chị chủ của chúng vẫn tạo được kiện như thế Thế tiếp đến thì là đi chọn một việc đó là đi giúp việc nhà trong giờ lau nhà trong chợ lau lau nhà không công nghiệp ở khu việt hưng đô thị việt hưng ba mươi nghìn một tiếng à, lau phải những nhà là chủ là người nước ngoài thì năm mươi nghìn một tiếng thậm chí người ta quyết cho là một trăm hoặc hai trăm hoặc năm trăm à, đấy là lý do là những cái năm mà xung ở nhà nuôi con nhỏ nhưng thu nhập của xung nó cũng vẫn là bằng một công nhân đi làm ở công ty à, khoảng từ 6 đến 8 triệu một tháng đều đặn nhưng Dương vẫn nuôi được con trông được bố nhưng mà đấy là bố Dung là đang ở với vợ chồng nhà Dung nhất bởi anh trai thì mất rồi chị à, mẹ cũng mất rồi anh trai mất là bố để đang ở với vợ chồng nhà Dung nhất sáng ra dậy cho con ăn sáng rồi cho ông ăn sáng rồi đóng đỉnh cho ông vào xong là đi làm rồi thế đi làm thì gần đến trưa rồi hai người về luôn đúng không thế nên là chỉ có lựa chọn một là đi đồng lát này đi bán rau bà đi lau nhà chẳng có công ty nào nó chứa mình cả vì lúc đấy không biết vấn đến bảo hiểm nếu biết thì chắc là đi làm được lúc đấy rồi đấy ạ à đó thế tiếp đến tiếp đến thì uh, đi làm đấy sâu rồi thì đến cái mùa nắng mùa nắng thì đi qua chợ thấy chợ người ta rất là nắng lôi như thế người ta rất là khát nước tiếp đến là dùng về quê dùng lấy lá bối ra đun lá bối sau đó dồn vào chai to cho vào thùng xốp và đi xuống công ty kem đại từ đi qua cầu mây đi xuống đường lâm công ty kem đại từ dùng lấy kem ở đấy nó vào rơi bảy hai nghìn một hộp kem thì sao mới quen xong đi bán từ chợ may 10 bán dần về lên đến chợ may 10 chợ tự, tự thanh là về đến xóm lòi này dung và mỗi ngày chỉ thu nhập đâu đó được có mấy chục nghìn thôi về đủ cái tiền lẻ ra lóm nó cả mấy mẹ con xuống xí và thích đến rất là thích đến và đấy là những cái đồng tiền mà tự tay mình kiếm được ra rất là tuyệt vời ngày đó rất là trân trọng để mà duy trì được qua cái giai đoạn đó cái đến tiếp đến thì khi khi con được hai buổi rồi một hai buổi rồi cấm nó được đi lớp rồi thì bắt đầu lại nhận hàng may trở lại đó là lý do là vì sao dung bảo là dung chia chia sẻ là dung làm may tận mười mấy năm mà tại sao lại làm nhiều nghề đấy mà trong những cái giai đoạn mà mình à, mà, mà mình đang nuôi con nhỏ thì mình phải trải qua những cái nghề như thế để tạo ra thu nhập nói như vậy là anh chị em hình dung rằng thì chúng ta không được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta sẽ lựa chọn cách mình sống cách mình sinh tồn cũng như cách mình tạo ra thu nhập để làm sao để chồng mình để cho mình là cái người đỡ đần của với chồng nó không phải là gánh nặng của gia đình đúng không ạ thì uh, ngôi nhà kia năm 2016 nhà Dung vẫn vẫn ở trong ngôi nhà này nhé đây là ngôi nhà quê tại vì hai vợ chồng thì ở trọ vào Hà Nội ở trọ thì nó còn tồi tàn rất lắm hơn như này cơ anh chị em có biết thì sao không vì nếu mà ở trọ mà mà sang chảnh mà đẹp khác thì chủ nhà trọ nó một là nó tăng giá hai là cái thằng khác nó nhảy vào nó giảm giá cao hơn nên là cứ chắc giá cứ chắc giá ở nhà trọ rất là tồi tàn và 2016 thì Dung vẫn đang ở trong ngôi nhà như thế kia rất là nghèo đấy và cái hình ảnh đây là hình ảnh sư hiện tại cái áo đang mặc đây cái hôm này đây là công sư ra sư thái lan thì anh chị em hình dung rằng hai cái con vẫn là một con người là những hai góc nhìn hai cái gọi một bà mẹ bỉm ở nhà nuôi bố và mặc dù rất là nghèo nhưng mà trên ờ, trên nụ cười của các trẻ con này hay là cũng như là bố của chúng rất là hạnh phúc rất là vui bởi vì sao à, tình thân gia đình tình gắn kết gần gũi rất là vui đây bắt đầu chuyển sang bắt đầu chuyển sang ờ, làm bảo hiểm một cái thì dung lại sốc lại cuộc đời của mình và bắt đầu định hướng của cái này vẫn là chỉ một góc thôi còn đâu rất là nhiều góc nữa cơ chứ bút viết của cháu cháu ghi tất cả mọi nơi trong nhà vệ sinh cháu cũng dám siêu ti cái kia là chỉ có mỗi siêu ti ở bàn trang điểm thôi còn thực ra là đây là nó chưa hết đó nó còn cả ở đâu ở trong nhà vệ sinh ở cái đường mà một cầu thang chiếu nghỉ lên nó giống như cô đang treo mấy cái tranh tranh kia thì cháu đều ghi siêu ti ở đấy đều ghi ở cửa hàng sau có lưu cửa thì sự hành với trời nếu như cái ngày nào đó mà mình có lỡ quên lỡ lỡ lặng lỡ chán không muốn làm không muốn tiếp tục nữa thì mình nhìn thấy cái mục tiêu của mình tiêu biết ở đây thành ra là khi mà biết đến mục tiêu này nên là cái câu một việc chưa xong chớ chơi xong là cháu dám ở cái cánh cửa ra vào của người hai vợ chồng đi suốt ngày nữa lại con thì nhỏ nhưng đang có một con học lớp 9, một bạn học lớp 4 nhưng mà nếu như khẳng định với anh chị em rằng nếu như mà một đứa trẻ mà không ôm bà cùng không có bố mẹ kèm cặp ấy, thì nó sẽ tự do tung tự nát lắm nên là dung dám cái câu đó ở đây thì mỗi một lần nó tới tay của nó đi ra ngoài nó đi chơi thì nó lại nhớ ra rằng à việc của mình chưa xong mình đã đi trước khi đi làm được sao cho mình là phơi quần áo giặt quần áo cất quần áo học bài rửa bát lau nhà tất cả tầm thế là nó chưa làm xong vậy thì cái câu nói này ở đây là gì không những giáo dục cho bản thân của mình việc chưa xong đừng chơi thì hết cả à? ngày hôm nay anh cùng anh rủ là hôm nay sinh nhật uh, em Trang và đi lên đây đi thì cùng đi đi lên họ kia đi nhưng mình phải nhớ rằng mình phải hoàn thành xong công việc của mình thì mình mới đi được thì bản thân mình phải làm gương cho con mình đã thì cái cách giáo dục này thì dung thấy rằng khá là hợp lý cho con thì dung uh, anh chị thì chưa tiếp xúc nhưng mà đại loại là những ờ, những người xung quanh ai mà cũng nhận ra là cháu rất là ngoan rất là ý thức và vì cháu được rèn nữa từ nhỏ rồi ạ à. một năm bắt đầu mùa xuân cái mục tiêu của chúng ta thì đầu tiên là phải đầu tiên mục tiêu là phải từ đầu năm thôi nhưng hôm nay em dung chỉ là các anh chị là mục tiêu ngắn hạn thôi là chỉ có tháng 12 thôi đúng không ạ một năm bắt đầu mùa xuân thì dung đã bắt đầu cái sự việc của mình bắt đầu một ờ, một cái kế hoạch của mình nó bắt đầu từ đầu năm cơ không có khái khái niệm chơi xuân hay không có khái niệm thì là nghỉ tết hay gì cả bởi vì sao em không làm thì cô đã đi làm anh tùng không làm nhưng mà đây chi không đi tư vấn thì ma tương lai đây đây cô lại số đâu có đi tư vấn không ạ đúng không ạ thì một năm đầu tiên anh chị hãy cố gắng lên kế hoạch cho mình từ đầu năm từ đầu năm một năm bắt đầu mùa xuân đúng không? một ngày bắt đầu giờ dần mở ra giờ dần chính xác nó là từ ba bốn giờ sáng đến năm giờ sáng thôi đúng không từ ba đến năm giờ sáng thì nếu như chúng ta mà cứ ngủ nướng bảy tám giờ sáng bây giờ thì ông ông cũng biết nhân của quần áo chạy lên văn phòng có kỳ vẫn muộn lên đến văn phòng tám chín giờ vẫn bị họ muộn vẫn phải đóng vào à, cho em lộng mà hai mươi nghìn năm mươi nghìn nhưng nếu như chúng ta dậy từ năm giờ sáng thì chúng ta rất là đàng hoàng thể chụp được này ờ, đọc sách được này sau đó rồi thì có thể là chuẩn bị ăn sáng được ở nhà làm và không có gì bắt chân lên phố nói ở đây cũng có những hôm em dưng ngủ muộn ngủ dậy muộn chứ không phải hôm nào em cũng tự sớm ví dụ như hôm nay đi đến hai ba giờ đêm tôi về hôm sau cũng cho phép mình ngủ nướng nhưng hãy cố gắng làm sao không phải ấn định ở đây là gì hãy cố gắng dậy sớm hơn một chút thì chúng ta không phải là dậy sớm để thành công nhưng chắc chắn những người thành công là những người dậy sớm chắc chắn là như thế ạ bây giờ mình, mình mỗi ngày có 24 giờ thôi nhưng mà ngủ lớn cũng muốn xem phim cũng muốn chưa cũng muốn ngả lưng một thôi thì chúng ta làm việc rất là ít đó cái cái đấy là nội dung chia sẻ đến xe được rồi thì anh chị sẽ tự hình dung lại một nhà tốt ở cộng hòa anh chị em có hình dung có có con ngưỡng rằng là nếu như chúng ta có làm được hay không là không người vợ người chồng chúng ta thì khổ không ạ nếu hôm nay anh Tùng cứ đi sớm đi về khuya đi công việc họ kia nhưng bà xã thì mình không không cả rất là khó Vậy thì sao anh chị em chúng ta đầu tiên người đầu tiên dung tuyển cho đúng của mình là chồng của mình cũng không khuyến khích rằng là anh chị em chúng ta phải thuộc vợ của chồng nhưng dung nói nhấn mạnh ở đây là gì nếu hai vợ chồng hợp đồng hành được cùng với nhau thì đó là tốt nhất bởi vì sao khi hôm nay đến ngồi với một người tư vấn sáng nay hôm nay anh lượng chia sẻ anh lượng bảo mình là nam giới hôm nay đến gặp một khách hàng nữ giới nghe nó có kỳ kỳ kiểu gì nhiều khi cũng người lọ người ta người ta nhìn khi người đánh giá người hàng người ta không đánh giá mình bởi vì mình mặc áo đai chi rồi người ta không đánh giá nhưng cái người khách hàng kia người ta không tự tin bởi vì người ta có gia đình chồng người ta nữa thế thì em dung là nữ giới cũng vậy tám giờ tối đây có một đánh lam anh hẹn đi từ tối ăn mặc thì rõ là đẹp không đi đến một mười hai giờ đêm mới về đúng không ạ sẽ rất là khó vậy thì hãy cố gắng làm sao để không hai vợ chồng cùng làm được nhưng hãy cố gắng làm sao để người vợ người chồng được đồng cảm với mình nhất cảm thông và chia sẻ được san sẻ cùng với mình nhất đó là một cái động lực vô cùng to lớn để cho mình giúp cho mình thành công à, một người tốt ở chuyên cần mà lên chắc chắn rồi ạ hôm nay tướng giỏi khó chị à, tướng giỏi khó thông minh khó à, rồi à, nguyên liệu đầy đủ các thứ không thiếu một thứ gì nhưng chúng ta lừa chúng ta không đi làm ngày hôm nay năng lượng tràn trề đây ngày mai về ngủ hoặc ngày mai về coi hết bộ phim đã đúng không thì làm gì có thành quả vậy thì gì một người tốt ở chuyên cần mà lên thì à, cái đó thì em dung luôn luôn dán ở đấy còn cái vị trí này á cái vị trí này thì ở dưới chỗ đây là nhà dung có một cái vị trí là cái bàn mâm cơm thì ngoài những giờ mà đi làm ra ngoài những giờ mà cứ đi làm đi có khách hàng ra thì em dung dành nhiều thời gian nhất vào cái khu vị trí bếp này thì mình sẽ chế biến những đồ ăn những cái bữa cơm hoặc là ngon à, cho gia đình nhà mình ấy thì ở chỗ này thì dung hay đứng nhất mà hay đứng nhất thì đâm vào mắt mình sẽ là gì ạ không nói thì con sẽ đói con sợ thì con lợn không nói thì chắc chắn là con mình sẽ nói mà nói để ra tiền thì mình đang nói để ra tiền cơ mà mình đang nói để mang lại thu nhập cơ mà đó thì em dung kia không nói thì con sẽ đói và hôm trước thì có một thầy thầy ờ, bảo là không nói thì con sẽ đói mà còn sợ thì còn lâu mới hết lòng đó còn đợi đó còn sợ thì vào đây thì muốn ăn cao lương thì lương làm sao cao muốn ăn cao lương thì lương cao ờ, rồi năng lượng cũng là lương năng muốn đứng hàng đầu không được còn hàng tức là luôn luôn nhắc nhở các anh vào xung quanh những cái công việc đấy văn phòng của tôi đã cũng có rất là nhiều công việc đó, thì nhà em dung em dung cũng dám bất tận những cái công việc này và bất kỳ những nơi nào mình dễ nhìn thấy nhất không nói thì con sẽ nói thì còn sợ thì còn nó cũng ờ, là muốn tăng cao lương lương cao muốn ngày hôm nay tâm nhà mình nó là cá hồi nó là thịt bò đó là hoa quả nhập khẩu lương của chị phải vài chục triệu lương 10 triệu thì lấy đâu ra mà cá hồi mà ăn lương 10 triệu thì chỉ có mua hoa quả của Việt Nam thôi chứ mua sao được hoa quả nhập khẩu của Triều Tiên đúng không ạ nó rất là thực tế con em không mua thì xa rồi và muốn đứng hàng đầu này không một đầu hàng nó giống như muốn ngồi ở cái vị trí của cái ghế kia kìa đúng không ạ? thì phải chịu được áp lực và chịu được những cái cảm giác mà không ai chịu được tính ngồi ở cái lễ đấy vì nó tùy từng mục đích tùy từng mục tiêu tùy từng ước mơ của anh chị thôi nếu như ước mơ của anh chị em tin rằng tất cả trong bộ trường hôm nay ai cũng có ước mơ của mình em có ước mơ của em ước mơ của em bây giờ là em có hai con trai rồi em ước mơ là lên mai của mình hơn em có thêm một con gái này em có ước mơ rằng là em mới có một con đất và em ước mơ có hai con đất hai anh em họ gần nhau bây giờ một thằng ở đây một thằng về quê thì xa cách quá em vẫn ước mơ rằng là phải mua ô tô thì bây giờ có một cái rồi em muốn mỗi vợ chồng có một cái đó kiểu thứ hai cũng có ước mơ nhưng ước mơ mà được đi kèm với một cái kế hoạch em muốn đạt được cái ước mơ đấy của em thì em phải hành động chứ em phải có 200 triệu FFP mỗi tháng thì để em thu nhập gần một trăm gần 200 triệu mỗi một tháng thì em phải đủ chi tiêu được chứ? đúng không ạ thì ước mơ nó sẽ mãi chỉ là ước mơ thành công nó chỉ là ước mơ thành công thôi nếu như hôm nay chị bác chị thích ờ, BMW này chị thích ừ, một cái khuôn một cái ngôi nhà gì chung cư đấy nhưng chị chẳng làm gì cả ý nó chỉ mãi là ước mơ thôi nhưng nếu như nó đi kèm cùng với một cái mục tiêu một cái kế hoạch hành động cụ thể thì chắc chắn là nó sẽ là mục tiêu của mình thì đó là câu mà em bảo đấy hành động điên cuồng chỉ có hành động mới tạo ra kết quả chẳng có cái thành công nào đến từ một công chẳng có một cái lương nào nó tự đổ về tinh tinh nó tự đổ về từ vừa to vừa dài mà nó nguồn không mà nó đổ về như thế được đó phải là sự kiên trì nỗ lực cố gắng cố gắng cố gắng và rất là nhiều cố gắng thì mới được và ở đây ạ cái này thì dung cũng ghi luôn hãy ăn hết thức ăn để biết ơn người chế biến dạy con mình phải mình cứ đi nhưng mình cứ chế biến ra đấy nhưng xong thì về có khi nó chẳng ăn ấy thế nhưng mà từ khi dung biết lên là hãy ăn hết thức ăn để biết ơn người chế biến thì dạy cho con lòng biết ơn cũng như là gì mình phải biết ơn từ khi điều nhỏ nhất ví dụ như hôm nay cô đã tiên du mà chuẩn bị ra cho chúng ta rất là nhiều đồ ăn đồ uống chúng ta cái này chị ăn hết hôm nay ăn thì là bên dưới mình cũng ăn hết thì mình từ những cái việc nhỏ nhất mình làm chỉnh chu mình làm chuẩn chỉnh thì nó sẽ tạo lên, đúc kết lên mình một con người mà nó chuẩn chỉnh rất là nhiều khía cạnh và khi mình đã chuẩn chỉnh rồi thì mình lại đào tạo ra tức là gì thủ lĩnh thì lại đào tạo ra những thủ lĩnh xuất sắc ấy như vậy thì nó sẽ sẽ ok còn đâu và làm việc của Trung thì Trung dám một giấy ghi nhớ rất là nhiều dám ghi nhớ và trong giấy ghi nhớ đấy hãy ghi năm mục tiêu lớn nhất của mình hôm nay chị em chỉ cần giúp Dung ghi năm mục tiêu lớn của mình có thể là có những người Dung thì Dung mục tiêu lớn là gì là à, phụng dưỡng cha mẹ tốt nhất này về già có tiền này về già có tiền chắc chắn trước đóng năm bảy cái hợp đồng như này về già chỉ nhiều tiền là đúng không ạ phụng dưỡng thì bây giờ đang phụng dưỡng rất là tốt rồi đó. À, dưỡng cha mẹ tốt này à, về già có tiền này chăm con cái bằng những uh, chất lượng mà tốt nhất có thể thì hiện tại con nhà mình ngày xưa mình đi học thì cũng không có tiền đóng học thôi nhưng bây giờ con nhà mình ngoài học trường tốt nhất thì con còn được học thêm tất cả các môn các uh, các các uh, người ta gọi là cái gì ạ tự dưng lại quên từ các năng khiếu đúng không các môn năng khiếu con được học tất tần tật các dịch vụ và như hiện tại thì con là dung đang học tiếng trung rất là tốt ở khu linh nghiệp thì người ta không sử tiếng anh mà người ta chỉ cần trộn tiếng chung bởi vì người ta đi phiên dịch và người ta mua bán nên là trẻ con hay là người lớn chỉ cần biết tiếng chung thì đã kiếm được tiền rồi đó thì để làm được điều đó thì cũng phải cần rất là nhiều tiền đó, thì hôm ờ, nay có rất là nhiều mục tiêu như thế và để đáp ứng được mục tiêu thì dung luôn luôn là, là có kế hoạch của mình thế là à, một là gì một cây một một một, một, chỉ cùn đúng không còn hơn là trí nhớ uyên bác đúng không câu đấy nó là lên thôi dung bất kể học cái gì hay là tháng nào dung đều lên mục tiêu như thế này và không không phải là chỉ có đi làm sáng nay dung đi làm đấy đâu nhá Cái sáng nay tất cả sách của dung từ ngày từ mục tiêu từ ờ, tháng ba mục tiêu đây ạ mục tiêu tháng tư đây ạ mục tiêu ờ, tháng năm đây ạ mục tiêu tháng năm đây tiếp đấy nè. mục tiêu tháng sáu đây đều như bức tranh dung làm mục tiêu của mình không bao giờ phải để cho đi em để cho trưởng nhóm mẹ để cho đi đi để hỏi kế hoạch của em là gì chưa bao giờ dùng để ai phải hỏi kế hoạch cái kế hoạch của mình thôi cái cái mong muốn mình kiếm tiền thôi mà lại phải chờ người khác phải hỏi đúng không ạ tôi không bao giờ chờ người khác phải hỏi à, đi ờ, đi lưu có thể chơi thân với mình ăn những cuối tháng nào dung cũng gửi luôn kế hoạch của mình cho đi em gửi xếp kế hoạch tháng 12 của em em có một số ờ, điều này cần xếp minh uh, đậm cần xếp uh, định hướng tự nó hoặc ra như vậy tháng nào đều những bức tranh ngày 30, 31 mà chúng ta ổn định chưa cần sang được tháng cái đó là một cái thói quen chủ động cái người vai trò của người tư vấn này chúng ta làm gì hãy chỉ cần đưa ra cái mục tiêu đưa ra cái kế hoạch đưa ra cái cái mong muốn của mình cho người quản lý thôi còn làm như thế nào người ta không định hướng cho mình cơ mà nó giống như việc là anh chị em muốn uh, muốn giảm cân á anh chị em muốn giảm cân đúng không thì anh chị em phải đo lường với cái mức cân của anh chị khi lên mục tiêu anh chị em hãy nhớ nhé mục tiêu nó giống như là việc mình tăng cân hay mình học cân muốn lên mục tiêu chính xác nhất thì thì nó giống như là em dung đang muốn giảm cân đi vậy thì em dung xác định rằng là em dung muốn giảm bao nhiêu cân ok em dung muốn giảm 5 cân đúng không ạ vậy thì trong bao lâu thì em dung giảm 5 cân đấy mình phải ấn định được ra thời gian em muốn giảm 5 cân trong vòng một tháng vậy thì bây giờ anh chị sẽ quay trở lại công việc của mình anh chị muốn 50 triệu cũng được anh chị muốn có 50 triệu các copy một tháng đúng không thì anh chị cần hoàn thành nó vào trong thời gian bao lâu hãy lên hãy lên mục tiêu cho mình tư vấn mới mình hãy lên mục tiêu là em muốn tháng này là có 30 triệu tiền lương và hiện 60 triệu doanh số FFP 60 triệu doanh số FFP này nó nó nó rơi vào khoảng tầm từ 3 đến 4 hợp đồng và ba bốn hợp đồng này lấy ra từ đâu hợp đồng abcd danh sách hạn thế nào của mình mới? và ba đến bốn hợp đồng này mình chia nhỏ ra mỗi một tuần mỗi một tuần là cứ đều làm một hợp đồng thôi tuần này chưa được thì tuần sau làm bù tuần sau mà vẫn chưa có thì lại tuần sau nó phải nâng lên chạy làm thành ba lần lên đó thì em dung mong muốn làm qua cái câu chuyện của em dung mong muốn rằng anh chị em hãy chủ động anh chị em hãy chủ động với kế hoạch của mình kế hoạch của mình chỉ có tự mình mình biết thôi người khác không thể là biết được em dung làm sao được mà biết được mong muốn của anh tùng là gì thế nhưng anh tùng phải tự biết được mà anh muốn gì anh mong muốn làm sao thì từ đó em dựa vào cái cái của anh tùng thì em cái mục tiêu của anh tùng thì em mới hướng được cho trước đúng không và đây ạ em đi làm tất cả chân đất có sang chẳng có còn đùi có ngồi tại văn phòng cũng có ông là làm bất chấp chỗ nào cũng làm đâu cũng đi bất cả ngày có đêm có tối có ngoài đường cũng có mà trong nhà cũng có đi làm bất chấp làm điên cuồng làm không làm cứ nghĩ ngày mai không còn cơ hội để làm nữa ngày nào cũng đi mang tâm trạng như thế ngày nào mang cái tâm trạng để đi làm thì uh, nếu mà với cái tâm trạng như thế và với cái tinh thần với cái độ nghiệp như thế thì anh nghĩ anh chị nghĩ rằng là dung xứng đáng có một lương chín số không ạ? Dạ, đang thu nhập đến tháng 6 thì mới được một tỷ nhưng từ tháng 6 đến tháng 10 đó là thêm là 4 tháng nữa thì hiện tại doanh nghiệp hiện tại thu nhập của Dung là sắp xỉ 2 tỷ đến bây giờ hiện tại sắp xỉ lương là 2 tỷ hôm trước em gửi cho chị bác là từ tháng mấy đấy chị nhỉ tháng 9 là tỷ 6 tháng 9 là tỷ 6 nhưng tháng 10 tháng 10 và rồi em lên 2 xong mấy em đây gửi chị đến tháng 9 là tỷ 6 chị nghĩ là chắc em phải không phải gửi tháng là thành này là 10 số ờ, bố của dung thì bây giờ vẫn như thế này bố của dung bây giờ hiện tại vẫn đang một xe lăn vẫn đóng biển vẫn khoảng 10 từ từ từ còn hôm nay bao tuổi sinh năm năm tư thì năm nay mới cũng được có sáu mấy rồi sáu mấy thì trông rất là già rồi nhỉ năm rất là già mà cái sao thì dùng thuốc thuốc này thuốc điều mà huyết áp là một cái này là là dung làm một năm là bằng người ta làm một đời ấy chị đã cố gắng là làm ở đấy 5 năm như này thôi để nghỉ hưu sớm dạ, dạ, dạ. Ờ, thì em sáng nay sáng nay cái nhà này là năm 2016 cháu xây thay cái ngôi nhà cũ đấy ạ ờ. Ờ, vì sao mẹ chồng thì rất là buồn nhìn bà thì rất là buồn bởi vì nhà mình cũng nghèo mát mãi nên mình thì sinh sống ở ngoài hà nội mình thì chẳng biết được cái nỗi buồn đấy thế nên nhìn bà cứ suy nghĩ đau đớn rằng là mình mình không được bằng nhà người ta lòng đó thì cũng nhắm mắt đánh liều chẳng có tiền đâu có ba trăm sao tôi nghĩ là xây nhà khoảng tầm 500 thôi nhưng em chỉ biết nó như nào không được em Ngôi ngôi nhà này là 5 mét chiều ngang, 17 mét chiều dài Nhưng ở bên trong nội thất này đầy đủ hết Bao gồm từ ốp gỗ, phòng thờ Cho đến những cái lục bình gỗ to Tại vì mang các phong cách từ những Việt Nam này Thế thành ra là nó bày lên đến một tỷ Thế là tự dưng lộng 700 triệu Thế là bây giờ bây, bây giờ thì là đang giống như là cái năm mà bắt đầu 2019, 2020 các đối nhà của mình bắt đầu giống như ngồi xuống cái bụng vai sân rộng không ngồi yên được vì là lợn rất là nhiều và muốn để có động lực làm sáng nay dung có chia sẻ với sang dung rất là may mắn là mình nghèo mình lợn nhiều thành ra là cũng làm cái tự thân thì à, năm năm 2018 à năm 2016 thì dung xây cái ngôi nhà trên quê cho bà sau đó rồi thì vợ chồng dung vẫn sinh sống ngoài hà nội năm 2018 dung mua đất ở hà nội và khi mua đất ở ngoài hà nội thì à, chưa giải hết nợ của cô mua nhà này đã lại mua đất ngoài rồi lại tiếp tục lợi và khi đó bác sổ đó ra Sacombank bị anh anh nhà mình dí cho một cái tay chi <laughs> dí cho một cái tay chi thật sự mà đây lại nói lại câu chuyện nó tức là cháu chia sẻ từ đầu cháu không giỏi về thuyết trình cháu cũng không giỏi về chia sẻ nên là nó cứ bị mắc quãng và nó không theo một trình tự nhưng chính xác là 2018 khi mua đất ở ngoài ngoài Hà Nội này và mang sổ đồ điều đó ngoài Hà Nội ra sao Sacombank vay và bị anh vay dí cho vay 50 triệu nhưng anh dí cho một hợp đồng hai trăm triệu thế sau đó thì đi em quanh thì làm từ năm hai nghìn mười tám đầu năm là đi em quanh bắt đầu làm à, làm bảo hiểm thì là chị em chị chồng em dâu mà mở hàng cho chị một phát mươi triệu mở hàng cho chị xong thì mấy tháng sau mua đất mua đất xong thì đã đi vay lậu ngân hàng là còn dí cho một cái hợp đồng anh nghĩ anh chị nghĩ có mua không mua gì đã lậu của bố rồi còn mua gì nữa nhưng không mua thì người ta không giải ngân chứ không phải ngân cho cái bắt buộc mà phải mua thế đến năm 2019 mình vào làm bảo hiểm thì không thì còn để mà mua nữa mua một cái của VTF hai mươi triệu rồi mua một cái ở bên ngân hàng 25 triệu rồi không thì mua được của mình nó tốt nghiệp xong rồi chết rồi bốn ngày học ở chỗ lộ ba tôi nghĩ quả là chết rồi Giờ học xong rồi lấy hợp đồng ở đâu ra ra nó về mua là đi ba sáu mươi triệu là năm đấy là tháng 12 60 triệu là làm thuế ba. quả là chết rồi Giờ không biết ký hợp đồng ở đâu Thế là từ ngay từ lúc mình học đang học lớp FS đấy ngày hôm đấy là học được có hai buổi thôi em đôi khi được có ba mươi bốn trên bốn mươi học có hai buổi bởi vì hôm đấy là tháng mùa đông à, ờ, 19 tháng 12 của là dương lịch nhưng nó âm lịch nó rơi vào tháng 11 lúc đó ngày hôm đấy đang sang các anh trai dung ngoài sang các của anh trai dung là xin thầy quyền của hai hôm không có nắm được kiến thức đi thi ở trên các giang được à, ba tư hay ba năm sau đó rồi từ từ ngay những hôm đi học cũng là về quê đã chia sẻ với anh đang học ở điểm nên là mấy hôm nay công việc em không có về thì anh chị ờ, thông cảm giúp em và ờ, nếu như mà anh chị ờ, có nhu cầu về bảo hiểm thì giúp em tham gia giúp em thì em bắt đầu làm đấy cũng như là sale từ những hôm bắt đầu đang đi học đấy sau đó rồi thì may mắn quá cũng nhờ cái cơ quan mở hàng đấy thì ký được hai hợp đồng đủ 60 triệu là đi uh, đi Sapa cái năm đến tháng 2 của năm 2020 đi Sapa thế nhưng sang đến tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 của năm 2020 mỗi một tháng chỉ được đúng một chú chú lại còn có 15 mới để 20 triệu thôi ấy. Thế thì tại vì lúc đó rơi vào giai đoạn Tết mà mình thứ nhất là mình đã ra tư vấn mới thứ hai nữa thì giai đoạn cuối năm thì nó rất là khó khách hàng thì đang dồn tiền về rồi ờ, đầu năm tết ra là ăn chơi người ta không có tiền thành ra là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 mỗi tháng cũng có tiền rồi nhưng mà đúng rồi đó mình đang làm song song hai nghề lúc đó chúng ta làm một là đang làm một làm quần áo sau đó rồi ngồi vẫn lại nếu không làm như thế này thì rất vất vả con thì bị hem con thì dung là bị hem không có tối nay làm à, bệnh một số anh chị em thấy là con thì dung đang bị ống thỏ thậm chí phải dùng cái ống thỏ như này thì à, do là biết là con bị hem và mình bị xoang nên là dung không có muốn làm cái nghề may cũng như là cắt may cũng như là bọc là quần áo nữa bởi vì nó rất là bụng đúng như mùa đông này nó cứ zip lên nó giống như là cái con con ngang con thì nó tốt cổ nó sự khảo khảo khảo lên rất là khổ thì uh, lúc đó mình nghĩ rằng nếu như cứ vừa làm may như thế này xong vừa làm được lái như thế xong vừa đi bán bảo hiểm vẫn là lương thấp mà sau đó rồi thì lại không thu nhập được không thu nhập như ý mà lại vẫn rất vất vả là gọi người thanh lý hết người thanh lý hết toàn bộ cái hệ thống được là nhưng mà đến tận tháng tư mới có người mua tháng tư mới có người mua thì khi tháng tư có người mua xong cái thì không toàn bộ dành toàn thời gian để đi làm bảo hiểm và đến tháng 8 thì dung mới bắt đầu lên văn tháng 8 của năm 2020 dung mới bắt đầu lên văn năm 2020 sinh hoạt bắt đầu từ tháng 5 cho tháng 8 sinh hoạt em đi thi nhé từ tháng 5 là là phần là lần đầu tiên thì được thu hút khi đảng cái xin à, mời chị sang sang à, ờ, mời em muốn ngày văn phòng chắc không nhớ chắc hồi không nhớ rồi hôm đấy là hình như mình thường viên học đúng rồi chị lên đây xin em bên em với chị bên đúng rồi sang bên phía bên à, có hai chị em thôi sang bên hàng vào bên cạnh hàng bốn thì có nghĩa là lúc chưa đốt quyền cứ làm trầm trành trầm trành cũng giống suy nghĩ như anh chị em tư vấn mới mà không biết là cái nghề này có ok không không biết là làm có thu nhập cao không có xứng đáng để mình đánh đổi hay không không bây giờ đang thu nhập mười mấy hai mươi triệu làm được làm rồi bây giờ mà bán đi rồi đốt quyền đi như này rồi làm bảo hiểm rồi không biết là như thế nào sợ lắm mông lung lắm đắn đo mấy tháng rồi nhưng cuối cùng mới quyết định và mình nghĩ rằng như này khi đấy đọc mấy cái bài viết rồi sau đó rồi mình nghĩ rằng nếu như mình cứ làm cứ được làm được không làm được các nguồn lương của bậc làm thế thành ra là mình không có sự quyết tâm không có sự cố gắng và từ đó dung minh minh rút ra được một cái bài học là gì khi mình đốt quyền khi mình không còn đường lui nữa bây giờ nếu không làm được thì lo nhiều lo nhà cũ này lo mua đất mới này rồi hàng ngày chi phí sinh hoạt mấy chục triệu như thế hai mươi triệu một tháng ở đây không đủ đâu 20 triệu sinh hoạt ra ở Hà Nội này này hai vợ chồng hai đứa con cộng với lại ông rồi cộng với lại đi về đi về ngoại một số bốn nơi thì không thể nào đủ được thế này ra nghĩ kiểu là cái giờ không làm cái chuyện là có một đống rồi mất đất ấy. Thế bắt buộc là bắt buộc phải là quyết liệt nên là may mắn của sông là lợn nhiều đúng không và thì anh chị em thấy rằng lợn cũng là một cái động lực rất là rất là tốt đây là bây giờ anh chị em nào mà không lợn thì mình nên mua một cái con đất hoặc một cái xe đúng không ạ cho nó lỡ thì cho nó động lực chứ thôi bạn cứ mua xe đi nhá đó mua xe đi bác mua xe đi đó thì là tôi đã hai đầu tháng tư năm nay không hai mươi cho đến tháng tám là em xin đạt em đi ET nhưng năm đó rất là tuyệt vời cho em xin bởi sao ạ bốn tháng đầu năm chúng ta được nhân anh chị em biết tôi với khối nhân thì chạy chị được nhân ba nhân hai nhưng bốn tháng đầu lại không làm bốn tháng đầu cứ mỗi một tháng được một chú 15 triệu không làm nên là năm đó tháng tám đã đạt em đi rồi nhưng mà là còn vi chip tận 600 triệu nữa mới để giá vi chip bởi vì năm đó duy chạy 1,2 à 1,3 giá vi chip tô châu tự hãng hàng tre Trung Quốc năm đấy là 1,3 nó sẽ năm đấy có đạt năm đó năm 2020 có đạt rút kinh nghiệm sang năm 21 2021 mình có kinh nghiệm hơn chạy luôn từ đầu năm từ đầu năm làm quyết liệt luôn thì 2021 là đến 6 tháng đầu năm là em đạt VAT và chạy chương trình giống như của chị Đô là Samurai thì là phải là điều kiện tiên quyết là phải là năm trước là em BAT năm sau mới được chạy là năm sau là năm 2021 là em chạy là Samurai đến tháng 12 là xong xuôi thì Samurai năm nay thì à, có kinh nghiệm nhiều hơn nữa lượng khách hàng cũng ok hơn nữa thì năm nay thì đến 4 tháng đầu năm thì em dung à, đặt xong em BAT theo đúng lộ trình COT nó phải là bằng 1 phần 3 mà bằng bằng 3 lần gấp 3 lần nên là 4 tháng đầu năm là Dung đã đạt xong cái MBAT vào tháng 6 đầu năm tháng 6 năm nay thì tôi là một trong những năm người mà chip đi lệ sớm nhất toàn quốc còn hiện tại bây giờ thì dân số của cháu đang là đứng thứ sáu trên toàn quốc ôi rồi làm nên được cái điều đó nhưng tôi cháu xin chia sẻ một cái góc nhỏ như này ạ à. năm ngoái cháu được đi vào đà nẵng được đi vào đà nẵng chuyến lên có câu mà, cháu được đi vào đà nẵng và được nghe chị Cuba chia sẻ trên sân khấu chị Cuba y hệt cần dùng cũng rất là người thì cũng giống như em dung giống như anh chị ừ. cũng y hệt như là chẳng có gì khác cũng một đầu hai chân hai tay và cũng chỉ như một đơn giản như thế này thôi không có gì cả nhưng hôm đó thì công ty chúng ta mời một nhà ảo thực ra cũng cũng không cái gì về về lên đó chị lô đi tham dự là chị lô biết đúng không vâng. cái anh bảo ảo ảo thuật ra đấy anh về anh trình diễn ảo thuật cái nào mà trên màn hình này toàn một bức tường này nó là đèn nét đấy mà anh ấy trình bày ảo thuật cái nào mà cứ ra đủ các thứ rồi nhưng đến cuối cùng anh cũng ra thì cùng nhau một cái thì ra chỉ có ba đúng rồi sân khấu rất là rất là sung mình rất là ấn tượng mình phải dùng từ dùng mình nó hết ra gà lên nó nó quá là đỉnh và nó quá là xuất phát và mình nhắm mắt mình tưởng tượng một ngày nào đó người đứng trên đấy là mình chỉ làm được thì mình làm được nói đến bây giờ cháu cũng đổi ra gà rồi cháu cũng nghĩ rằng là chính cháu xong mà ờ, cháu bảo là chị làm được thì mình chắc chắn làm được và cháu tin rằng hôm nay ngồi ở trong khán phòng này sẽ có đâu đó anh chị em nào nhắm mắt để tưởng tượng một ngày nào đó cái người đứng ở trên sân khấu để chia sẻ này này không phải là ngô dung không phải là cô lã không phải là đi đi lưu lướt mà sẽ chính là mình hãy đặt mục tiêu như thế chính xác là dung nhìn vào chị Phú Hoa và dung làm được như thế và cái ngày mà hôm vừa rồi sang Thái Lan ấy, ở sân bay dung cũng không biết chị Phú Hoa đâu nhưng ngồi ở sân bay mấy chị em đang ngồi chờ check in ấy, thì dung có nói rằng là năm ngoái đi vào Đà Nẵng để được ờ, chị chị ba được vinh danh trên đấy sướng quá nên nào ước một ngày nào đó sẽ làm mình ấy nên cứ phấn đấu các chị ba nhưng không biết rằng chị ba chị ngồi cách sáu ngay đằng sau ấy ừ. cũng không biết chị cũng cứ nghe hết câu chuyện thôi nhưng chị không bảo thế thì hôm đó sang Đà Nẵng sang bên Thái Lan thì chị ba lại là khách hàng à lại là khách khách khách mời chị Cuba hôm đấy ở bên Thái Lan lại là khách mời trên sân khấu và lên sân khấu chị đã có nói chuyện là hôm nay ở sân bay chị được nghe một cô bé chia sẻ rằng là nhìn thấy ba làm và nhìn thấy cô ba lên trên sân khấu ờ, nhận vinh danh nên cô bé đấy ước ao rằng một ngày đó mình cũng như thế thì đúng là cái câu chuyện đấy là của mình mình nói ở sân bay mà mình bảo là rõ ràng là chị đấy lên chị làm được thì chắc chắn mình làm được và mình tưởng tượng rằng là bố mẹ mình nếu như ngày hôm nay mình được đứng trên sân khấu này chồng con mình tự hào về mình bố mẹ mình tự hào về mình anh chị em tự hào về mình đồng nghiệp hay là quản lý của mình tự hào về mình vậy thì điều đó xứng đáng để cho mình cố gắng xứng đáng để cho mình phấn đấu đúng không ạ và tôi tin rằng tất cả anh chị em của chúng ta ở đây chúng ta sẽ làm được và bây giờ chỉ còn khoảng đâu đó là một tháng nữa thôi thì dung cũng kính chúc tất cả anh chị em chúng ta thật nhiều sức khỏe nhiều niềm vui hạnh phúc và ngày càng thành đạt hơn nữa thành đạt ở đây là gì ạ là mang lại thật nhiều dân số mang lại thật nhiều cái tinh tinh cuối tháng về cho tài khoản của mình thật là nhiều chúng ta đến một cái tết thật là to và cảm ơn anh chị đã dành thời gian lắng nghe Thank you.